con kính thưa chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng con là đệ tử uh, như thiên chức phát danh tâm an là một đệ tử trong cổ đạo cho thầy đang tạng dắt sau đây con xin phép chư Phật chư Bồ Tát thì tăng cho các con vào thời khóa đọc trọn bộ uh, kinh địa tạng của các bổn nguyện kính mong các ngài kính chi chỉ con kính mong uh, đức bổn tôn địa tạng Bồ Tát ma tát kính chi chỉ cho con cho các con để lễ các ngài uh, ba lễ rồi cho con thất vào thời khóa nhất tâm cung kính tâm lễ nam mô đại nam mô thường trụ thập phương tam bảo không ký tôi mẹ nó mua thường chụp tập phương tam bạc nhất tâm vô kính thì mẹ nó mua thường trụ thập phương tam bạc nhất tâm ký thì mẹ nó mua bổn sư thích ca mau ly nhất tâm ký thì mẹ nó mua đã đi đại nguyện để thánh đại từ bồ tát thì tạo bồ tát ma ha tát tất cả chúng nhất tâm tứ nhất tâm bồ tát mô đã đi quán theo bồ tát ma ha tát tất cả chúng nhất tâm cung kính tâm bồ nam mô sư phụ tuyên hóa bồ tát ma ha tát tất cả chúng nhất tâm cung kính tâm bồ nam mô cầu xuống rồi tắt nó tắt tất cả chứ nhất tâm kính tâm phải là mô hộ pháp cho tôi một tắt mà tắt tất đại chứ nam mô phật nam mô pháp nam mô tăng nam mô phật nam pháp nam tăng nam phật nam pháp tăng con khép các ngài chư phật trụ tát hiến tăng cho các con vào thời khóa đọc chuẩn bộ kinh địa tạng của ta bổn nguyện xin cung kính ngài anh mua cái cục phương tam đặt nên mình chỉ xin đặt nhau chỉ xin đặt kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện bài tượng địa tạng bồ tát trí tâm quy mạng lễ U Minh giáo chủ Bổn Tôn, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Đức Tử Bi Đại giáo chủ, địa là dày chất tạng chứa đủ, cõi nước phương Nam nổi mây thơm, dưới hương dưới hoa hoa vần vũ. Mây xanh mưa báu số khôn lường, cảnh tốt trang nghiêm cảnh dị thường, trời người bạch Phật nhân gì thế, Phật rằng địa tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chủ, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Nay con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen địa tạng đức vô lượng, lòng từ do chứa hạnh lành Trải bao số kiếp độ sanh khỏi nạn Trong tay đã sẵn gậy vàng Dọc tan cửa ngục cứu toàn chúng sinh Tay cầm cho sáng tròn huỳnh hào quang soi khắp ba nghìn đại yên Diên vư chất điện chẳng hiền đại cao nghiệp cảnh soi liền tội căn Địa tạng Bồ Tát Thượng Nhân chứng minh công đức của dân diêm phủ đã đi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn địa tạng bồ tát ma ha tát đã đi đại nguyện đại thánh đại từ bổn tôn địa tạng bồ tát ma ha tát đại bi đại nguyện đại thánh đại từ của tôi địa tạng bồ tát ma ha tát nguyện hương nguyện mấy hương màu này các cùng mười phương cõi cũng dường tất cả phật tôn pháp các bồ tát vô biên chúng thanh văn và cả thầy thánh hiền chuyên khởi đại sáng chói trùng đến vô biên cõi xông khắp các chúng sinh để phát bồ đề tâm ta liền những nghiệp vọng chọn nhân đạo vô thượng nam mô hư cũng dường bồ tát ma tát nam mô hương cúng dường bồ tát ma ha tát nam mô hương cúng dường bồ tát ma ha tát bản văn phát nguyện lại đứng tam giới tôn quy mạng mười phương phật nay con phát nguyện rộng họ chỉ kinh địa tạng trên để bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ nếu có kẻ thấy nghe đều phát bồ để tâm các một báo thân này sanh qua cõi cực nặng nam mô bổn chư thích ca mâu ni phật nam mô bổn chư thích ca mâu ni phật nam mô bổn chư thích ca mâu ni phật bài kệ khai kinh các vi diệu rất sâu vô thượng trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp nay con thấy nghe được thọ trì nguyện hiểu nghĩa chân thật của như lai nam mô u minh giáo chủ hoàng nguyện độ sanh địa ngục vị không thể bất thành phật chúng sinh độ tận phương chứng bồ đề đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bồ tôn địa tạng bồ tát ma ha tát đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bồ tôn địa tạng bồ tát ma ha tát đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bồ tôn địa tạng bồ tát ma ha tát Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Quyển Thượng Thần thông trên cung trời đao lợi Phẩm thứ nhất Phật hiện thần thông Tăng nhân thế này Một thời nọ tại cung trời đao lợi Tức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp Lúc đó bất khẩn bất khẩn thuyết tất cả chư Phật ờ, và Đại Bồ Tát trong mười Trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp Rồi đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đợt ác ngũ trược mà hiện sức đại trí huệ thần thông chẳng thể nghi bàn để điều phục chúng sinh càng cường làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Khen xong chư Phật để sai thị giả chúng thăm Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vượng mây sáng rỡ lớn như là vượng mây sáng rỡ đầy đủ, vượng mây sáng rỡ đại tử bi, vượng mây sáng rỡ đại trí huệ, vượng mây sáng rỡ đại bát nhã, vượng mây sáng rỡ đại tam muội, vượng mây sáng rỡ đại yết tường, vừa mới sáng giới đại phước đức vừa mới sáng giới đại công đức vừa mới sáng giới đại quy y vừa mới sáng giới đại phán phán đức phật phóng ra bất khả thuyết vừa mới sáng rỡ như thế rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu như là tiếng bố tí độ tiếng trì giới độ tiếng nhẫn nhục độ tiếng tinh tấn độ tiếng thiền định độ tiếng bát nhã độ tiếng tử bi tiếng hỷ xả tiếng giải thoát tiếng vô lậu tiếng trí huệ tiếng sư tử hống tiếng đại sư tử hống tiếng mây sấm tiếng mây sấm lớn trời rồng hội họp khi Đức Phật phát ra bất khả thiết bất khả thiết nếu vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng trời rồng, quỷ thần ở trong cõi ta bà và có nước vương khác cũng đến hội họp nên cung trở đau nợ như là trở chứng hữu thiên vương trở đau nợ trở tu diệt ma trở đất xuất đà trời hóa nạn trời tha hóa tự tại trời phạm chúng trời phạm phụ trời phạm đại trời thiểu quang trời vô lượng quang trời quang âm trời thiểu tịnh trời vô lượng tịnh trời biến tịnh, trời phước xanh, trời phước ái, trời quả quả, trời nghiêm sức, trời vô lượng nghiêm sức, trời nghiêm sức quả thiệt, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời sắc cứu cánh, trời ma he thủ na, cho đến trời phi phi tượng, phi tưởng phi phi tưởng xứ tất cả thiên chúng. Long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp. Lại có những vị uh, thần ở cõi ta bà cùng với nước phương khác như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông trầm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ. Các vị thần như thế đều đến hội họp, lại có những vị đại quỷ vương ở cõi ta bà cùng với nước vương khác như ác một quỷ vương, đạo huyết quỷ vương, đạo tiên khí quỷ vương, đạo khai noãn quỷ vương, hành mệnh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, tử tâm quỷ vương, phước lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương, các quỷ vương như thế đều đến hội họp đức phật phát đức phật phát khởi bây giờ đức thích ca mâu ni phật bảo ngài văn thủ suy lợi pháp vương tử đại bồ tát rằng ông xem coi tất cả chư phật bồ tát và trời rồng thủy thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác <coughs> nay đều đến hội họp <coughs> tại cung trời đau nợ như thế ông có biết số bao nhiêu chăng Ngài Văn Thủ xin Lợi bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo Ngài Văn Thủ xin Lợi rằng, đến ta dùng Phật nhãn xem, hãy còn không đếm xiết. Số thánh phạm này đều là của Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Ngài Văn Thủ xin Lợi bạch Đức Phật rằng, từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành chứng đẳng trí vô ngại. Nghe lời Đức Phật nói đó, thời tin nhận còn hàng tiểu quả thanh văn trải rộng tám bộ chúng và những chúng sinh trong đời sau giàu nghe lời thành phật của như lai nhưng chắc là sai lầm nghi ngờ dầu cho có nảy vâng đi nữa cũng chưa khỏi thủy váng cứ mong đức thế tôn nói rõ nguyên liệu của ngài địa tạng bồ tát ngài tu hạnh gì lập nguyện gì mà thành tựu được sự công thể như bản như thế đức phật bảo ngài quan thủ sư lợi rằng ví như bao nhiêu cỏ cây luồng rừng lúa mẹ che lâu đã lúi bụi bặm trong có tam thiên đại thiên cứ một phật là một sông Hằng rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng lại một hột cát làm một cõi nước rồi trong một cõi nước cứ một hột bụi nhỏ làm một kiếp rồi bao nhiêu số kiếp bụi nhỏ trong một kiếp đều đem làm kiếp cả từ lúc ngài địa tạng bồ tát chính quả bị tập ờ, vị tập địa bồ tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên hướng là những thuở ngài địa tạng bồ tát còn ở bực bực thanh văn và biết chi phật ngài quan tù sư nợ lại có thủ sư nợ lai thần thể nguyện của bồ tát đó không thể đi bàn đến được về đời sau nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe được uh, danh tự của địa tạng bồ tát hoặc khen ngợi hoặc chiêm ngưỡng quái lại hoặc xưng danh hiệu hoặc cúng dường dẫn đến vẽ các đắp sơn hình tượng của địa tạng bồ tát thời người đó sẽ được 100 lần danh lên cõi trời đau nợ vĩnh biến chẳng còn bị soi đoạn vào chỗ nát đạo trưởng giả tử phát nguyện lạy con tù sư nội trải qua bất khả thuyết bất khả thuyết tiếp lâu xa về trước Tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng giả từ lúc đó trong đời của Đức Phật hiệu là Sư Tử Tuấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như nay Trưởng giả tử thấy lúc thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, nhìn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật tu hạnh nguyện gì mà tặng tốt đẹp như thế. Khi ấy, Đức Sư Tử trưởng giả tử nghe xong liền phát nguyện rằng, từ nay đến tổ số Tôi vì những chúng sinh tội khổ trong sáu đường mà rằng bảy nửa phương tiện làm cho chúng nó được giải thoát hết cả rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo bởi ở trước Đức Phật sư tử vô tấn của các vận hạnh Như nay ngài lập nguyện rộng đó nên đến nay đã trải qua trăm nghìn ngữ vô số bất khả thuyết kiếp mà ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát bà la môn nữ cứu mẹ lại thỏa bất khả tư nghỉ vô số kiếp về trước lúc đó có Đức Phật hiệu nào các hoa định tự tại vương Như nay Đức Phật ấy thọ đến 400 ngàn nghìn muôn đức vô số kiếp trong thời tự Pháp, có một người con gái dòng bà La Môn, người này nhiều đời tứ phước sâu dày. Mọi người đều kính mẹ khi đứng lúc nằm ngồi chư thiên thường theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo thường khi khi ngôi tam bảo. Tuổi ấy, mặc dầu thái nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người hầu nắm cho bà mẹ người sinh tránh kiến, nhưng bà mẹ mẹ người chưa tin hẳn chẳng bao lâu bà ấy chết sa đọa và vô gián địa ngục. Lúc đó, thái nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải trong nghiệp quấy mà say vào đường ác Thái nữ bèn bán nhà đất sắm nhiều hương hoa những đồ lễ cúng rồi đem cúng dường tại các chùa khác à, đức phật các hoa đệ tử tại vương trong một ngôi chùa kia thấy thấy hình tượng của đức các hoa đệ tử tại vương đắc vẽ oai dung đủ cách tôn nghiêm thái nữ chiêm bái tượng của đức phật lại càng sinh lòng kính ngưỡng tự nghĩ thầm rằng đức phật là đứng đại giác đủ tất cả các trí huệ nếu đức phật còn ở còn trụ ở đời thì khi mẹ tức quất tôi đến bạch hỏi vật chất thế nào cũng rõ mẹ tôi sinh vào chỗ nào nghĩ đến đó thái nữ buồn tủi rơi lệ trăm nghìn tượng như lai mà lòng quyến luyến mãi bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng thái nữ đương khóc kia thôi đừng có bị ai quá lắm đây ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi thái nữ chắc tay hướng lên hư không mà vái rằng đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế từ khi mẹ tôi mất đến nay Tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi cho do mẹ tôi thắt xanh vàng chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng Ta là Đức Tác Hoa Điện Tử Tại Vương Như nay mà người đương chiêm bái đó Thấy người thương nhớ mẹ trộn hơn thường tình của chúng sinh Nên ta đến chỉ bảo Thánh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống Tay chân bị mảy đều bị tổn thương Những người đứng bên vội vàng nữa dậy Một lát sau, thánh nữ mới tỉnh lại rồi vạch cùng trên hư không rằng Cúi xin Đức Phật xót thương Bảo ngay cho rõ chỗ thắt xanh của mẹ con Nay thân tâm của con sắp chết mất Đức Giác Hoa đệ tử tại vương Như Lai bảo thánh nữ rằng Cúng dường xong, ngươi mau mau trở về nhà Rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng đến danh hiệu của ta Thời ngươi sẽ biết chỗ thắt xanh của mẹ ngươi Lễ Phật xong, thánh nữ liền trở về nhà Vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Giác Hoa đệ tử tại vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm Bỗng thấy thân mình với một bờ biển bên kia Nước trong biển đó sôi sùng sục có rất nhiều thú dữ thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển chạy dạo bên này xua đuổi bên kia. Thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn phạt chìm phạt nổi ở trong biển, bị các thú dữ rảnh nhau ăn thịt, lại thấy quỷ dạ xoa hình thù đều nạ lùng, hoặc nhiều tay, nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đầu. Ra nay chỉ ra ngoài dẫn nhọn rừng gươm lùa những người tội gần thú dữ rồi quỷ quỷ lại chụp bắt lấy người tội, túng bắt đầu trên tay người tội, lại tình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn đâu. Khi ấy thánh nữ nhờ lương sức niệm Phật nên tự nhiên không tin sợ, có một vị quỷ vương tên là vô độc đến cúi đầu liên tiếp hỏi thánh nữ rằng hai thay bồ tát ngài có duyên sự gì đến chỗ này thánh nữ hỏi quỷ vương rằng đây là chỗ nào quỷ vương vô độc đáp rằng đây là từng biển nhất ở phía tây núi đại thiết vi thánh nữ hỏi rằng tôi nghe trong núi thiết vi có địa ngục việc ấy có thiệt như thế chăng vô độc đáp rằng thiệt có địa ngục thánh nữ hỏi rằng nay tôi làm sao để đến được để được đến chốn địa ngục đó vô độc đáp rằng nếu không phải sức oai thần, cần phải do nghiệp lực. Ngoài hai điều này ra ác không bao giờ có thể đến đó được. Thái nữ lại hỏi, tin cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sụp sụp như thế? Và có những người tội cùng với các thú dữ, cô độc đáp rằng những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi diếp phù đề mới chết trong khoảng 49 ngày không người kế tự để nào công đức hầu cứu vớt khổ lại cho lúc đó lúc sống kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy báo khổ địa ngục tự nhiên họ phải nổi qua biển này các biển này mười muôn do toàn biển phía đông này có một cái biển những sự thống khổ trong biển đó sắp gấp bội hơn biển này phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa sự thống khổ trong đó càng trội hơn đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cảm với gia đồng gọi là biển nghiệp chính là ba cái biển này vậy thánh nữ lại hỏi quỷ vương vô độc rằng địa ngục ở đâu cô độc đáp rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục nhiều đến số trăm nghìn mỗi ngục đều khác nhau vì về địa ngục lớn thời có 18 chỗ bực kế đó có 500 chỗ đủ không lường sự khổ sở bực kế nữa có đến um, nghìn trăm cũng không lường sự thống khổ thánh nữ lại hỏi đại quỷ vương rằng thân mẫu của tôi mới khuất gần đây không rõ thần hồn của người phải xa vào chỗ nào thì vương hỏi thánh nữ rằng thân mẫu của bồ tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì thánh nữ đáp rằng thân mẫu của tôi mê tín tà đạo khi khi ngôi tam bảo hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp xong rồi chẳng kính trở khuất không bao lâu mà chưa rõ đoạn lạc vào đâu cô đọc hỏi rằng thân mẫu của ta tên họ là gì thái nữ đáp rằng thân phụ của thân mẫu của tôi đều là dòng dõi bản la môn thân phụ của tôi hiệu là thi na thiện kiến thân mẫu của tôi hiệu là tuyệt đế lợi cô đọc chắp tay thư thánh nữ rằng xin thánh nữ hãy trở về chớ đem lòng cứ nhớ buồn giàu quá lắm nữa tội nữ tuyệt đế lợi đã được sanh lên cõi trời đến nay đã ba ngày rồi Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật tu tạo phước lành cúng dường chùa tháp thở đức các ma đệ tử tại vui như lai chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của bồ tát đã thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều ờ, được vui vẻ đồng đẳng thác sanh cả nói xong quỷ vương chắp tay trả thái nữ mà cáo lui bây giờ thái nữ đường chiếc ma chợt tỉnh à, ờ, cho biết việc đó rồi bèn đối trước pháp thượng của đức giác hoa đệ tử tại vui như lai phát huệ nguyện rộng lớn rằng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 nhưng chúng cùng đến với phân thân đó thảy đều nhờ địa tạng bổ tát giáo hóa nạp cho chủ nơi đạo vô thượng tránh đẳng tính tác chọn không còn tối chuyển nhưng chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lan trong vòng sinh tử ở trong sáu đường chịu những điều khổ sở không lúc nào tạm ngừng dứt nhờ lòng tử bi lớn và thể hiện sâu dày của ngài địa tạng bổ tát nên tất cả đều chứng được đạo quả tại chúng đó khi đã đến cung trời đã nội lòng họ vui mừng đón họ chứ ngưỡng đức như lai mắt nhìn mãi không rời đức như lai ăn ủi ủy thác bây giờ Thế tôn chưa đến tay sắc vạn sa đảnh của hóa thân thì tạng Bồ Tát trong trăm nghìn ngữ bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả kiếp, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời ác ngũ thường giáo hóa nhưng chúng sanh căng cửa như thế làm cho lòng chúng nó điều phục bỏ tả rồi tránh nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sinh quen theo tánh áp môn độ chúng nó ta cũng phân nghìn trăm ức thân lập ra nhiều phương trước trong chúng sinh đó hoặc có người căn tánh sáng nhẹ nghe pháp của ta thời liền tín nhận và có người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được hiệu quả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 khắp trong ờ, trăm nghìn muôn ức hàng hà xa thế giới trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân mỗi thân hóa đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người làm cho quy tín ngôi tam bảo khỏi hẳn vòng sinh tử hưởng vui liếc bằng nếu du sinh nào ở nơi Phật pháp chỉ làm việc này bằng sợi lông một giọt nước một hột cát một hột bụi nhỏ hoặc chỉ bằng chừng mãi lông tóc quan đều độ pháp lần lần làm cho chúng lo được lợi ích lớn cúm mong đức như lai chớ vì chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà xanh lòng no nắng cúm đức như lai chớ vì chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà xanh lòng no nắng Ngài tạo Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ma lần như thế, lúc ấy Đức Phật khen Ngài tạo Bồ Tát rằng Hai tay, hai tay, ta hỗ trợ cho ông được toàn nguyện. Từ số kiếp lâu xa đến nay thường phát nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh xong rồi hỏi ông liền chứng quả Bồ Đề. Kinh để tạm tác của nguyện. Quán chúng sinh nghiệp viên phẩm thứ ba. Phật mẫu tư hỏi, lúc đó Đức Phật mẫu là bà Ma Gia Phu Nhân chắp tay cung kính mà hỏi Ngài thì tạo Bồ Tát rằng Thánh giả, chúng sinh trong đời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 Duy có một sở ngục tên là vô giá ngục này châu vi một mua tám nghìn dặm, từng ngục cao một nghìn dặm toàn bằng sắt cả nửa trái ngực, được họ suốt trên suốt dưới. Trên từng ngục giám sát chó sát phun nửa đuổi nhau chạy, bên này sang bên kia trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm một người thọ tội, à, ờ, thời tự thấy thân mình làm đầy chật cả giường đến nghìn muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân mình nằm đầy chật cả trên giường. Lúc đó đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra nó cảm vòi như thế lại những tội lại những người tội chịu đủ chịu khổ sở trăm nghìn quỷ dạ xoa cùng với các loại ác quỷ răng nanh rắn loạn giường gươm cặp mắt chó sáng như chớp nhoáng móng tay cứng như đồng móc ruột bầm chặt lại có quỷ dạ xoa khắp cầm chữa lớn bằng sắt đâm vào mình người tội hoặc đâm trúng miệng mũi hoặc đâm trúng bụng lưng rồi rồi đấy thế không chia lấy lấy chữa hướng đấy để lại lên giường lại có tiểu hô bằng sắt mổ mắt người tội lại có rắn sắt cắn đầu người tội nơi đóng đốt khắp trong thân thể để lưỡi đinh dài đóng xuống giường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 những sự tội báo trong địa ngục vô giá như thế đó là địa ngục đó ờ, do có năm điều nghiệp đạo nên kêu là vô gián năm điều đó là những gì tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm cho đến trải qua số kiếp không lúc nào được ngớt nên gọi là vô gián một người tội thân đầy trật cửa ngục nhiều người tội mỗi mỗi thân cũng đều đầy trật cửa ngục nên gọi là vô gián những ví cụ để hành hình tội nhân như chĩa ba gậy diều hâu rắn sói chó cố dã cố say cưa đục dao mát chảo dầu sôi lưới sắt dây sắt lửa sắt ngựa sắt ra sống liền vợ liền dầu nước sắt nóng dưới thân gói thời ăn hoàn sắt nóng khát thời uống nước sắt sôi từ uh, từ năm chọn kiếp đến vô số kiếp những sự uh, khổ sở nối nhau luôn không một ờ, ngày ngừng ngót nên gọi là vô gián không luận là cha hay gái mừng mãn mọi dợ già trẻ sát hèn hoặc rồng hoặc là trời hoặc là thần là quỷ thế gây tội ác theo đó mà cảm thấy tất cả đều đồng chịu khổ nên gọi là vô gián nếu người nào bị đọa vào địa ngục thời từ khi mỗi mạng cho đến trăm nghìn kiếp mỗi ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại muốn cầu tạm ngừng chừng một khoản niệm cũng không được không đặng trừ khi tội nghiệp tiêu hết mỗi đặng thọ sinh do vì đã liên viên mãi nên gọi là vô gián ngày người tạo một pháp thưa thánh mẫu rằng nó sơn được về địa ngục vô gián vô gián như thế nếu nói rộng ra à, thời tên của những khí phụ để hành tội của những sự thống khổ trong địa ngục đó rồi đến suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được bà ma gia phu nhân nghe này thì tặng nói thế tặng bồ tát nói xong khôn chiếc no dầu bà chắp tay đẩy lễ bồ tát mà lui ra khi để tặng bồ tát bổ nguyện nghiệp cảm của chú sinh phẩm thứ tư bồ tát vâng chỉ lúc đó ngài tặng bồ tát bạch cùng đức phật rằng bạch thế tôn con lưu sức oai thần của đức như lai chia thân hình ra lại cái hình này ở khắp trăm nghìn bước thế giới để cứu vớt tất cả chúng sinh bị nghiệp báo nếu không nhờ sức đại từ của đức như lai thời chẳng có thể biến hóa ra được như thế được ngay con lại được như lai có chúc từ nay đến khi ngài a giật đã thành phật làm cho chúng sinh trong sáu đường đều đặng độ phát xin vâng bạch đức thế tôn xin đức thế tôn chớ lo bây giờ đức phật bảo ngài thì tạm một tắt rằng những chúng sinh mà chưa được giải thoát đánh thức của nó không định hễ quen làm giữ thời kết thành nghiệp báo dữ còn quen làm lành thời kết thành quả báo lành làm lành cùng làm giữ tùy theo cảnh duyên mà sanh ra lăn mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng ngót mê lầm chữ nạn trải qua đến kiếp số nhiều như vi trần ví như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước chảy hoặc họ tạm được ra rồi lại mắc vào lưới vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sinh đó đời trước ông đã chót lập nguyện trải qua nhiều kiếp phát thể rộng lớn độ hết tất cả hàng chúng sinh bị tội khổ hỏi ta còn lo no gì định tự tại vương bạch hỏi khi Đức Phật dạy nở như thế xong, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là định tự đại vương ra bạch cùng Đức Phật rằng Bạch Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thể nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế? Cúi mong Đức Thế Tôn được nói cho. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Địa Tự Đại Vương Bồ Tát, lắng nghe, lắng nghe, phải khéo suy xét đó, ta sẽ vì ông mà giải bày rõ ràng. Ông vua nước lân cận, vô số vô lượng vô số la cho tha bất khả thiết tiếp về thuận trước lúc đó có đức phật ra đời hiệu là nhất thiết trí thành tựu như lai ứng cúng tránh biến chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu à, thiên nhân sư phật thế tôn đức phật đó thọ sáu muôn kiếp khi ngài vừa à, chưa xuất gia thời ngài làm vua một nước nhỏ kia kết bạn cùng với vua nước lân cận hai vua đồng thực hành mười hạnh này làm ích cho nhân dân nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc ác hai vua cùng nhau bàn tính tìm những phương trước để dắt dìu dân chúng ấy một ông phát nguyện tôi nguyện sớm thành phật sẽ độ dân chúng ấy làm cho đều được giải thoát không còn thừa một ông phát nguyện như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ làm cho đều đặng an vui chứng quả bồ đề thời tôi nguyện chưa chịu thành phật đức phật bảo ngài thì tự tại vương rằng ông vua phát nguyện sớm thành phật đó chính là đức nhất thiết trí thành tựu như lai còn ông vua phát nguyện độ chết như chúng sinh đó tội khổ thời chư nguyện thành Phật đó chính là Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Quang mục cứu mẹ. Lại vô lượng vô số kiếp về thọ trước của Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như nay Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Trong thời mặt Pháp có một vị Na Hán phước lành cứu độ chúng sinh. Nhân vì đi tuần tự giáo hóa mọi người Na Hán gặp một người nữ tên là Quang Mục nàng này sắm sửa ăn cúng dường Na Hán. Na Hán thọ cúng rồi hỏi làng muốn những gì Quang Mục thưa rằng, Ngài thân mẫu tôi khuất, tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứu vớt ờ, thân mẫu tôi, chẳng rõ thân mẫu tôi thoát sinh vào đường nào. Là hắn nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sát, thời thấy bà mẹ của Quang Mục đã vào trốn địa ngục rất khổ sở. Là hắn hỏi Quang Mục rằng, thân mẫu của ngươi lúc sanh tiền đã làm những hành nghiệp gì mà lại phải đọa vào trốn địa ngục rất khổ sở như thế. Quang Mục thưa rằng, Ngài thân ờ, ngày còn sống thân mẫu tôi chỉ ưa ăn ờ, thịt ngoài cá chạch, phần nhiều là hay ăn cá con và chạch con, hoặc chiên hoặc nấu cá hồ mà ăn cho thỏa mãn nếu tính đến số cá chạch của người đã ăn thở đến hơn nghìn muôn xin tôn giả thương xót chỉ dạy phải làm sao để cứu ờ, thân mẫu tôi Na Hán xót thương bèn chỉ dạy phương trước ngài khuyên qua mục rằng Ngươi phải nhân lòng trí thành mà niệm đức thanh tịnh liên hoa mục như lai Và các đáp vị tượng Đức Phật thời kẻ còn cùng người mất đều được phúc nội. Quan mục nghe xong liền xuất tiền của họa tượng Phật mà thờ cúng nàng lại đem lòng cung kính khóc than chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng Phật. Đêm đó nàng chiêm ba thấy thân của Đức Phật sắc vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Đức Phật phóng ánh sáng mà bảo quan mục rằng chẳng bao lâu đây thân mẫu ngươi sẽ tác sinh vào trong nhà của ngươi khi vừa biết nói đói lạnh thờ liền biết nói sau đó đứa tư gái trong nhà sanh một đứa con trai chưa đầy ba ngày đã biết nói trẻ đó buồn khóc mà nói với quang mục rằng nghiệp duyên trong vòng sinh tử phải tự lãnh lấy quả báo tôi là mẹ của người lâu nay ở chốn tối tăm từ khi biết biệt người tôi phải đọa vào đại địa ngục nhờ phúc lực của người lên nay được thọ sinh làm kẻ hạ tiện lại thêm số mạng ngắn ngủi năm 13 tuổi đây tôi sẽ bị đọa vào địa ngục nữa người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi lỗi khổ sở nghe đứa trẻ nói con một biết chắc là mẹ mình là nghẹn ngạo khóc nấc mà nói với đứa trẻ rằng đã là mẹ của tôi thời phải tự biết tội của mình đã gây tạo hạnh nghiệp chi mà bị đọa vào địa, uh, địa ngục như thế đứa trẻ đáp rằng do hai nghiệp giết hại sinh vật và chê bai mắng nhức mà thọ báo khổ. Nếu không nhờ phúc đức của người cứu nạn cho tôi, thời cứ theo tội nghiệp đó, vẫn còn chưa được thoát khổ. quan Mục hỏi rằng, những việc uh, tội báo trong địa ngục ra làm sao? đứa trẻ đáp rằng, những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn. Rồi đến trăm nghìn năm cũng không thuật hết được. quan Mục nghe xong than khóc rơi lệ và bạch cùng giữa hư không rằng, nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hẳn địa ngục khi mãn 13 tuổi không còn có chồng tội cũng không còn đọa vào ác đạo nữa xin đức phật trong mười phương thương xót chứng minh cho tôi vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vậy như thân mẫu tôi khỏi hẳn trốn tam đồ và hạng hạ tiện cùng thân gái cùng kiếp không còn thọ những quả báo xấu đó nữa tôi đối trước tượng của đức thanh tịnh như la mục như lai mà phát ờ, lời nguyện rằng từ ngày nay đến về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp trong những thế giới nào mà các hàng chúng sinh bị tội khổ Nơi địa ngục cùng bát đạo tôi nguyện cứu vớt chúng nó Chúng nó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo địa ngục à, súc sinh ngạ quỷ Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi Vậy sao tôi mới thành bậc chánh giác Quang mục phát nguyện hóa xong liền nghe tiếng của Đức Phật thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng lầy Quang Mục, nhà ngươi rất có lòng tử vấn Vì mẹ mà phát ra lời thể nguyện rộng lớn như thế Thật là hay lắm Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi khi bỏ báo thân này sẽ thắt xanh làm người phạm chí sống lâu trăm tuổi. Sau đó vãng sanh về cõi nước vô ưu sống lâu đến số không thể tính kể. Sau rốt sẽ thành Phật độ nhiều hạng, trời người trời số đông như số cát sông Hằng. Đức Phật bảo Ngài tự tại Vương Bồ Tát rằng vì la hán phương này độ quang mục tuổi đó chính là vô tận ý Bồ Tát, thân mẫu của quang mục là Ngài giải thoát Bồ Tát. Của quang mục thời là Ngài địa tạo Bồ Tát đây vậy. Trong nhiều kiếp lâu xa về trước Ngài có làm tử vẫn phát ra hàng hà sát số thời nguyện ờ, độ khắp chúng sinh như thế trong đời sau khi có chúng sinh không làm này mà làm ác nhân đến kẻ chẳng tin luật nhân quả kẻ tà dâm vọng những kẻ lưỡi thiệt ác khẩu kẻ hủy báng đại thừa những chúng sinh có tội nghiệp như thế chẳng phải ừ, chắc phải bị đọa vào ác đạo nếu gặp được hàng thiện trí thức khuyên bảo quy y với ngài địa tạng bồ tát trưởng trong khoảng phải móng tay những chúng sinh đó liền đặng à, thoát khỏi báo khổ nơi ba ác đạo nếu người nào có thể quy ờ, kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ ngợi khen cùng dâng cúng những y phục đồ ăn vật uống cúng dường chân mạng cả người đó trong trăm nghìn muôn ức kiếp sau thường vào cõi trời thường họ sự vui thắng rượu hoặc nước phước trời đất sanh trốn trốn nhân gian vẫn còn uh, thường là vị đế vương trong trăm nghìn ờ, kiếp lại nhớ được cội ngành nhân quả trong các đời trước của mình này tự tại vương này tạo bồ tát có sức oai thần rất lớn thông thể như bản nhiều sự ích cho chúng sinh như thế các ông những bậc bồ tát phải ghi nhớ khi này hầu làm kinh hầu tuyên truyền nước bố rộng ra ngài tự tại vương bạch đức phật rằng bạch đức thế tôn xin phật chớ lo nghìn bước đại à, bồ tát chúng con đều có thể lương oai thần của phật mà à, tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi diêm phù đề để cho lợi ích chúng sinh ngài tự tại vương bồ tát bạch với đức phật xong bèn cung kính chắp tay lễ phật mà lui ra tứ thiên vương hỏi phật bây giờ bốn ông thiên vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay mà bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn ngài tạo bồ tát từ kiếp lúc xa đến đến à, nhân lại đã phát nguyện rộng lớn như thế tại sao ngày nay mà vẫn chưa độ hết ngài lại còn phải phát lời nguyện rộng lớn nữa cúi mong đức thế tôn dạy à, cho chúng con rõ đức phật bảo bốn vị thiên vương rằng hai thay hai thay nay vì muốn được sự lợi ích cho chúng sinh ta vì các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và vị lai mà nói những sự phương tiện của ngài địa tạng bồ tát ở trong đường sinh tử à, nơi diêm phù đề ở cõi ta bà thế giới này vì lòng từ vẫn xót thương mà cứu vớt độ phát tất cả chúng sinh mắc phải tội khổ bốn kiên vương bạch phật giáo vâng bạch đức thế tôn chúng con xin muốn được nghe phương tiện giáo hóa đức phật bảo bốn thiên vương rằng từ kiếp nó xa dẫn đến ngày nay ngài tạo một tát độ thoát tất cả chúng sinh vẫn còn chưa mãn nguyện ngài thương xót chúng sinh mắc tội khổ đời này lại quan sát vô lượng kiếp về sau tội khổ cứ lên dây mãi không dứt vì lẽ đó lên Ngài Địa Tạng phát ra lời trọng nguyện Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi như phù đề nơi thế giới ta bà Dùng trăm nghìn muôn ức phương trước để giáo hóa chúng sinh Lành bố đông thiên vương, Ngài Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại Ngài sinh vật thời giải rõ quả báo Vì ước nghị đời trước mà phải bị chết yểu Nếu gặp kẻ trộm cắp thời ra quả báo Nghèo khốn khổ sở Nếu gặp kẻ tà dâm thời ra quả báo Làm chim xe sẻ bổ câu uyên ương Nếu gặp kẻ nói nổi thô ác thời ra quả báo Nguyên thuộc tình chống nhau nếu gặp kẻ hay khinh chê thời lỡ quả báo không lưỡi miệng nở nếu gặp kẻ nóng giận thời lỡ quả báo thân hình xấu xí tàn tật <coughs> nếu gặp kẻ bỏ sẻ thời lỡ quả báo cổng muốn không được bạn diện nếu gặp kẻ buông lung săn bắn thời lỡ quả báo kinh kinh hãi điên cuồng mất mạng nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ thời lỡ quả báo trời đất chu lục nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ thời lỡ quả báo à, cuồng mê đến chết nếu gặp cha ghẻ mẹ mẹ ghẻ ăn ở độc ác thời người rõ quả báo thác sinh trở lại hiện đời bị roi vọt nếu gặp kẻ dùng lưỡi bắt chim non thời rõ quả báo cốt nhục chia lìa nếu gặp kẻ hủy bán tam bảo thời rõ quả báo đuôi điếc công ngọng nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp thời rõ quả báo ở mãi trong ác đạo nếu gặp kẻ lạm phá của thủ trụ thời rõ quả báo ờ, ức kiếp luân hồi lơi địa ngục nếu gặp kẻ ô nhục từ người hạng thanh tịnh và vũ bán tăng giả thời người rõ quả báo ở mãi trong ngoại súc sinh nếu gặp kẻ dùng núi dùng nước nó sôi lửa chém chặt nước sôi hai lửa chém chặt giết hại sinh vật thời do quả báo phải luân hồi thưởng mạng lẫn nhau nếu gặp kẻ phá giới phạm trai thời do quả báo cầm thú đối khát nếu gặp kẻ là phung phí phá tổn của cải một cách phi lý thời do quả báo tiêu dùng thiếu hụt nếu gặp kẻ tao ta kiêu mạn cống cao thời là do quả báo hèn hạ bị người sai khiến nếu gặp kẻ đâm chọc cây gỗ thời ngày rõ quả báo không lưỡi hai trăm lưỡi nếu gặp kẻ tà kiến mê tín thời do quả báo họ sanh vào trốn hẻo lánh những chúng sinh trong cõi những phù đề từ nơi thân khẩu ý tạo ác kết quả trăm nghìn muôn sự báo ứng như thế đây chỉ nói sơ lược đó thôi những nghiệp cảm sai khác của chúng sinh trong trốn những phù đề như thế địa tạo một phát dùng trăm nghìn phương trước để giáo hóa đó những chúng sinh ấy trước phải chịu lấy các quả báo như thế sau lại đọa vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi vì thế lấy các ông là bậc hộ vệ người cùng bảo trợ cõi nước cho để những nghiệp chướng đó nó làm mê hoặc chúng sinh Bố thiên vương nghe nói xong rơi lệ than thở chắp tay mà lễ phật mà lui ra kinh tạng bồ tát bổ nguyện quyển thượng hết bổ nguyện địa tạng đa lợi thiên cung thần thông hiển hóa độ quần mông đời ngũ trượng khó thông chúng sinh căng cường ham vui khổ vô cùng nam mô thường trụ thập phương phật nam mô thường trụ thập phương phật nam mô thường trụ thập phương phật nam mô đại nguyện địa tạng bồ tát nam mô đại nguyện địa tạng bồ tát nam mô đại nguyện hiện đạo bồ tát kinh hiện đạo bồ tát bổ nguyện quyển chung danh hiệu của địa ngục phẩm thứ năm phổ hiền hỏi lúc đó ngài phổ hiền bồ tát thưa cùng ngài tạo bồ tát rằng thưa nhân giả xin ngài vì trời dòng bát bộ vào tất cả chúng sinh ở hiện tại cùng vị nay mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của những hạng chúng sinh vì tội khổ ở trong cõi ta bà cũng như phụ đề này và nói những sự Ờ, về quả báo không lành làm cho chúng sinh ở trong thời mà pháp sau này biết rõ những quả báo đó ngài tặng bồ tát đáp rằng thưa nhân giả nay tôi đương oai thần của đức phật cùng oai lực của ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự ờ, về tội báo và ác báo danh hiệu của địa ngục thưa nhân giả phương đông của diêm phủ đề nay để có dãy núi tên là thiết vi dãy núi đó tối thẳm không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng trong đó có địa ngục lớn tên là cực vô gián này cô địa ngục tên là đại a tỷ này cô địa ngục tên là tứ giác này cô địa ngục tên là phi đao này cô địa ngục tên là hỏa tiễn này cô địa ngục tên là giáp sơn này cô địa ngục tên là thông thương này cô địa ngục tên là thiết sa này cô địa ngục tên là thiết giảm này cô ngục tên là thiết ngưu này cô ngục tên là thiết y này cô ngục tên là thiên nhẫn này cô ngục tên là thiết lư này cô ngục tên là dư đồng này cô ngục tên là bảo trụ này cô ngục tên là lưu mã này cô ngục tên là canh thiệt này cô ngục tên là tòa thủ này cô ngục tên là thiên cước này quê ngục tên là đạm nhã, này quê ngục tên là thiết hoàn này quê ngục tên là tránh luận cái quê ngục tên là thiết thủ, này quê ngục tên là ta sân ngài tạng bồ tát nói rằng thưa nhân giả trong cái núi thiên vi có những địa ngục như thế số nhiều có hạn có địa ngục tiêu án địa ngục bạt thiệt địa ngục phần yếu, địa ngục đồng tọa địa ngục hỏa thượng địa ngục hỏa cầu địa ngục hỏa mã địa ngục hỏa ngưu địa ngục hỏa sơn địa ngục hỏa thạch địa ngục hỏa xà địa ngục hỏa lương địa ngục hỏa ưng địa ngục cứ nha địa ngục bác bì địa ngục ẩm huyết địa ngục thiên thủ địa ngục tiêu cước địa ngục bảo đạo thích, đạo thích địa ngục hỏa ốc địa ngục thiết ốc địa ngục hỏa lang những địa ngục như thế trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ hoặc một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn đến đến trăm nghìn trong số đó danh hiệu đều đồng danh hiệu đều chẳng đồng nhau ngài tạng bồ tát nói với ngài phổ hiền bồ tát rằng Thưa giả đó đều là do chúng sinh trong cõi thiên phù đề làm những điều ác mà tùy nghiệp chưa cảm ra những địa ngục như thế nghiệp lực rất lớn có thể sánh núi tu di có thể sâu dường biển cả có thể ngăn đạo thánh vì thế chúng sinh chớ khinh điều cõi nhỏ mà cho là không tội sau khi chết đều có quả báo giàu đến mảnh vốn đều phải chịu lấy chí thân như cha với con mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khác đường đều có gặp nhau cũng chẳng còn nào chịu khổ cho nhau nay tôi lương vọng ai lực của đức phật mà nó sơ lược những sự tội báo nơi địa ngục à, trông mong nhân giả tạm nghe lời nó lời đó ngài của hiền bồ tát đáp rằng giàu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sinh có tâm hành ác trong đời mà pháp sau này nghe được lời dạy của nhân giả mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật. <clears throat> tội báo trong địa ngục, Ngài Đạo Bồ Tát nói rằng, thưa nhân giả, những sự tội báo trong chốn địa ngục như vậy, hoặc qua địa ngục kéo lưới người tội ra mà cho treo cày trên đó, ở qua ngục ngoa tim người tội ra cho quỷ dạ xoa ăn, ở qua ngục bạc dầu sôi sục lấu thân người tội, ở qua địa ngục đốt cột đầu cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, và quay ngục từng bụi nửa lớn quay tấp vào người tội quay ngục hoàn trả phần là băng giá và quay ngục à, đầy vô hạn đồ phần thiểu và quay ngục lao gai trong sóc và quay ngục đâm nhiều giáo lửa và quay ngục chỉ đập vai lưng và quay ngục chỉ đốt chân tay và quay ngục cho ra sắt cuốn cắn và quay ngục xua đuổi chó sắt và quay ngục đóng ách nửa sắt nhân giả những quả báo như thế trong mỗi mỗi ngục à, có trăm nghìn thứ ký cụ thể hành hình đều là bằng đồng bằng sắt bằng đá bằng nửa bốn loại khí Ờ, cụ do này cho các hành nghiệp quấy ác của chúng sinh mà cảm vòi ra nếu tôi thuật rõ cả những sự ờ, về tội báo ở địa ngục thời trong mỗi ngục lại còn có trăm nghìn thứ khổ sở cũng chi là nhiều ngục nay tôi nương sức oai thần của đức phật và tỷ nhân giả hỏi mà nó xâm lược như thế đều nói ra cả thời trực tiếp nói cũng không hết như nay tán thán phẩm thứ sáu Phật phóng quang giật bảo, lúc đó khắp thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp đến trăm nghìn muôn đức hàng hà xa cõi nước của chư Phật. Trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bảo khắp các cõi nước của chư Phật rằng tất cả hàng đại Bồ Tát và trời rồng quỷ thần. Giống như hôm nay ta khen ngợi cho bảy những sự của ngày đại Bồ Tát ở trong mười phương thế giới hiện ra tức tử vi, oai thần không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sinh. Sau khi ta diệt độ thời hàng Bồ Tát đại sĩ các ông cùng với hàng trời rồng quỷ thần nên dùng nhiều phương trước để giữ gìn kinh này làm cho tất cả mọi loài chúng sinh đều khỏi tất cả sự khổ mà chúng sinh là chứng cảnh vui niết bàn khổ quảng thưa thầy. lúc ờ, nói lời ấy xong trong pháp hội có một vị bồ tát tên là khổ quảng cung kính chắp tay mà bạch cùng đức phật rằng nay cũng nghe đức phật thế tôn ngợi khen ngài tạo bồ tát có đức oai thần rộng lớn không thể như bản như thế đâu mong đức như lai lại vì những chúng sinh trong thời mà phát sau này mà khuyên nói mà tiên nói các sự uh, nhân quả của ngài tạo bồ tát làm lợi ích cho hàng trời người làm cho hàng trời chồng bát bộ vào chúng sinh trong đời sau kính vâng lời của Đức Phật Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài của Quảng Bồ Tát rằng Trong tứ chúng rằng Bồ Tát cùng trong tứ chúng rằng lắng nghe, lắng nghe ta vì các ông à, nói lược về những sự phước đức của Ngài tạo Bồ Tát làm ích cho người cùng trời Ngài của Quảng Bạch Phật rằng Vâng, Bạch Đức Thế Tôn chúng con xin ham muốn nghe Phật dạy sự lợi ích Đức Phật Bảo Ngài Phổ Quảng Bồ Tát trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát hoặc là chắp tay hoặc là ngợi khen hoặc là đảnh lễ hoặc là biến ngộ người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp này Phổ Quảng như có kẻ thiện nam hay người thiện nữ nào hoặc là sẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chừng một lần chiêm ngưỡng một lần đảnh lễ người đó sẽ được sanh lên cõi trời đã lợi 100 lần không còn phải sát đoạn và ác đạo nữa lý giờ ngày kia có trời đã hết bà sanh xuống nhân gian Quân vẫn nào bị quốc vương không hề mất sự nợ lớn Quả nữ thân Như có người nữ nào nhà cháu thân gái hết lòng cúng dường tượng vẽ ngày dạng mổ tát và dương tượng cất bằng đất đá keo sơn đồng sắt Ngày ngày thường đem hương hoa đồ ăn đồ uống y phục gấm lụa chẳng phan tiền bạc vật báu cung dường như thế mãi không thôi người thiện nữ mãn một thân gái hiện tại thời đến trăm nghìn muôn kiếp còn không sanh vào cõi nước có người nữ vũ nữa nào thọ thân gái trừ khi bị lòng từ cần phải thọ tay gái để độ chúng sinh nương nơi phước cúng dường để tạo bồ tát và sức không đức đó trong trăm nghìn nguyên kiếp chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa thân xinh đẹp nạn nữa này khổ quả bồ tát nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật đến nơi ờ, trước tượng của ngài để tạo bồ tát trí tâm chiêm ngưỡng để nghĩa chừng cam khoảng một bữa ăn người nữ đó trong à, nghìn trong nghìn vạn kiếp họ được thân thình người tướng mạng xinh đẹp không có bệnh tật người nữ xấu xí đó nếu không nhàn chán thân gái thời trăm nghìn bước đời thường làm con gái nhà vua cho đến là vương phi dòng dõi nhà quan lớn cùng con gái các vị đại à, trưởng giả tướng mạo đoan trang xinh đẹp do vì có lòng trí thành chiếc ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài địa tạng bồ tát mà tặng phước như thế quỷ thần hộ vệ lại nữa này khổ quả như có người thiện nam người thiện nữ nào có thể đối trước tượng của địa tạng bồ tát mà đối trước uh, thổ, mà trổ các uh, thứ kỹ nhạc ngâm ca khen ngợi dùng hương hoa cung dường cho đến khuyến hóa được một người hay nhiều người những hạng người đó ở trong đời hiện tại cùng ở vị nay sau thường được trăm nghìn ờ, vị quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ còn không cho những việc không giữ đến tai người đó cũng là để cho người đó phải chịu các tai vạ bất ngờ khinh chê mắc tội lại nữa lại phổ quảng à, bồ tát trong đời sau như có người ác và ác thần ác quỷ nào thấy nghe thế kẻ thiện nam người thiện nữ cũng y cung kính cũng dường gọi khen chưa muốn đảnh lễ hình tượng của ngài tạo bồ tát mà vọng sinh à, khinh chê là không có công đức cũng không có sự lợi ích hoặc nhăn răng ra cười hoặc chê sau lưng hay chê trước mặt hoặc khuyên bảo người khác cùng chê hoặc khuyên bảo một người cùng chê hay nhiều người cùng chê cho đến xanh lòng chê bai trong chừng một niệm thở những kẻ như thế sau khi ờ, sau khi một nghìn đức phật trong hiện kiếp nhập diệt cả vì tội báo khinh chê lên còn ở trong địa ngục a tỳ chịu khổ rất nặng qua quả hiện kiếp này mới được thọ thân ngạ quỷ rồi mãi đến một nghìn kiếp sau mới thọ thân súc sinh là phải trải qua đến một nghìn kiếp sau nữa đạo sinh làm người giàu được làm người như ở vào hạ bần cùng hèn hạ tận nghiền tiêu rất thay vì những nghiệp ác ràng buộc quả thân ờ, không còn lâu sa đọa vào ác đạo nữa này phổ quảng khi chê người khác cúng dường mà còn mắc phải tội báo số khổ như thế uống nữa nào à, tự sanh ác kiến mà khi chê phá chấp ờ, khi chê phá diệt tiêu diệt tội chướng lại nữa này phổ quảng bồ tát trong đời sau nếu có người nam người nữ nào đau nằm liệt mã trên giường gối cầu sống hay muốn chết cũng đều không được hoặc đem cậu đem làm chim bao thấy kỷ giữ cho đến kẻ thân thích trong nhà hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm hoặc bị phóng đè hoặc ờ, với quỷ thần cùng đi trải qua nhiều tháng nhiều năm đến nỗi bệnh thành bệnh na bệnh bạn trong giấc ngủ kêu kéo thê thảm sầu khổ đây à, đều bị nơi nghiệp ờ, đạo luận chưa đối luận ờ, đối chưa quyết định là khinh hay chậm nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành mắt phạm tục của kẻ nam người nữ không thể hiện rõ việc đó chỉ phải đối trước tượng của chư Phật Bồ Tát to tiếng hoặc đọc tụng kinh này một biến hoặc lấy những món vật riêng của người bệnh ờ, thường ưa thích ưa tiếc những y phục đồ quý báu nhà cửa rộng vườn đối trước người bệnh cất tiếng lớn mà xứng lên rằng chúng tôi tên đó họ đó ngay vì những người bệnh này đối trước kinh tượng đem những của vật này hoặc cúng dường kinh tượng hoặc tạo hình tượng của phật bồ tát hoặc xây dựng chùa tháp hoặc sắm đèn dầu thắp cúng hoặc cúng vào của thường trụ xứng lên như vậy ba lần để cho người bệnh được nghe biết giả sử Ờ, như thần thức của người bệnh đã bị phân tán đến hơi thở đã rất thời ờ, thời hoặc một ngày hai ngày ba ngày cho đến ờ, bảy ngày cứ lớn tiếng thương bạch như trên vừa à, trên và lớn tiếng tụng kinh này sau khi người bệnh đó mạng chung thời giàu có từ trước có tội bạo lặng đến dẫn đến năm tội vô gián cũng được thoát khỏi hẳn họ sinh quả đâu cũng tưởng nhớ biết việc đời trước phụ nữ nào người thiện nam người thiện nữ nào tự mình biên chép kinh này hoặc bảo người biên chép hoặc tự mình tác vẽ hình tượng của Bồ Tát cho đến bảo người khác đắc vẽ người đó khi thọ quả báo chắc tặng nhiều lợi lớn. Ngài Phổ Quảng Bồ Tát vì thế nên nếu ông thấy có người nào đọc tụng kinh này cho đến chỉ trong một niệm khen ngợi kinh này hoặc là có lòng cung kính đối với kinh này thời ông phải cần phải dùng trăm nghìn phương trước khuyến hóa người đó phát lòng chức năng chữa đường tối tất thời có thể được trăm nghìn muôn đức công đức có thể ờ, ờ, không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai siêu độ vong linh lại nữa lại cổ quả bồ tát như những chúng sinh đời sau hoặc trong giấc ngủ hoặc trong chiêm bao thấy các lợi hạng quỷ thần dẫn đến các hình nặng rồi các uh, rồi hoặc buồn bã hoặc khóc lóc hoặc dầu dĩ hoặc than thở hoặc hãi hùng hoặc sợ chết nếu uh, đó là vì do đó đều là uh, vì hoặc cha mẹ con em chồng vợ quyến thuộc trong một đời mười đời hai trăm đời nghìn đời về đời thuở quá khứ bị đoạn lạc và ác đạo chưa được ra khỏi không biết trông mong vào quốc lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ não nên mới về mắt bảo với người có tình cốt nhục ở trong đời trước cầu mong là phương tiện gì để hầu được giải thoát khỏi ác đạo này phổ quảng ông nên dùng uh, sức oai thần tiến hàng quyến thuộc đó đối trước hình tượng của chư phật chư bồ tát trí tâm tự đọc kinh này hoặc thỉnh người khác đọc tục đủ uh, số 3 biến hoặc đến 7 biến như vậy kẻ quyến thuộc đương mắc trong ác đạo kia khi tiếng tụng kinh đủ số mấy biến đó sẽ uh, xong sẽ giải tạo giải thoát cho đến trong khi mơ ngủ không còn thấy hiện về nữa quả lô lại lại lứa là khổ quả như đợt sau này có những hạng người hạ tiện hoặc tớ trai tớ gái nhấn đến những kẻ không được quyền tự do do biết là do tội nghiệp ở trước gây ra cần phải sám hối đó nên à, thở lên trí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài đạo bồ tát rồi trong 7 ngày nghiệp các nhiều của ngài đạo bồ tát đủ một muôn biến những người trên đó sau khi mát báo thân hạ tiện ở hiện đời trong nghìn đời trong nghìn muôn đời về sau được sanh vào ờ, bậc tôn quý chọn không bao giờ phải sa đọa vào ba đường ác khổ nữa sanh con dễ nuôi lại về nữa này phổ quảng bồ tát về trong đời sau này trong tuổi sau này nơi cõi diêm phù đề trong hà sát đến nội bà la môn trưởng giả cư sĩ tất cả các hạng người và những dân tộc dòng họ khác như có người nào muốn sinh mà muốn sinh đẻ hoặc con trai con gái nổ trong 7 ngày sớm vì đứa trẻ muốn sinh ra đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này là vì đứa trẻ mà điện ân hiệu của ngài tạng bồ tát đủ một nguyên biến được vậy thời đứa trẻ hoặc trai hay gái mới sinh ra đó nếu ở trước nó có gây đến tội vạ chi cũng đặng thoát khỏi cả dạ. Ừ, nó sẽ ăn ổn vui vẻ dễ nuôi lại thêm được sống lâu quả như nó là đứa trẻ lương nơi phúc lực mà thọ sinh thời đời nó càng được ăn vui hơn cùng sống vui ờ, lâu hơn ngày thật trai tụng kinh được phước lại vậy nữa này khổ quảng trong mỗi tháng đến ngày mùng 1, mùng 8, 14 à, rằm mười tám ba à, 18, 23, 24, 28, chín và 30 10 ngày trên đây là những ngày mà các nghiệp tội kết nhóm lại để định là nặng, nặng hay nhẹ tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sinh trong cõi tam lam à, thiên phủ đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi vốn đứa là những kẻ buông lung giết hại trộm cắp tả dâm vọng ngữ trăm điều tội lỗi về đời sau nếu có chúng sinh nào trong uh, 10 ngày trai kể trên đây mà có thể đối trước hình tượng của chư Phật Bồ Tát hình thái để tập tụ kinh này một biên tỏ trong quanh chung quanh chỗ người đó ở bốn hướng đông tây lạc bắc trong khoảng 100 do tuần không có xảy ra những việc tai hại còn chính nhà của người đó ở tất tất cả mọi người hoặc già hoặc trẻ về hiện tại và vị lai đến trăm nghìn năm xa khỏi hẳn các ác đạo à, trong 10 ngày trai trên đây nếu có thể à, mỗi ngày à, tụng một biến kinh này ở trong đời hiện tại hay làm cho người trong nhà à, không phải mắc à, phải bệnh tật à, bất ngờ đồ ăn mặc dư dật này phổ quả thì thế lên biết rằng ngày tạng bồ tát có bất cả tuyết trăm nghìn muôn đức những sự oai thần lớn à, nhiều nhiều lợi ích cho chúng sinh như thế chúng sinh trong cõi tiên phủ đề này có nhân duyên lớn với ngày tạng đại sĩ những chúng sinh đó hoặc được nghe danh hiệu của địa tạng bồ tát hoặc được thấy hình tượng của tạng bồ tát cho đến nghe chừng ba chữ hay năm chữ trong kinh này hoặc một bài kệ hay một câu thời những người đó ở sự an vui nào thường trong đời hiện tại hay trăm nghìn muôn đời về hiện nay thường được tác sinh vào nhà tôn quý thân hình xinh đẹp danh hiệu của kinh khi nghe đức phật như lai tuyên bày sự ngợi khen ngài tặng đại sĩ xong ngài phổ quảng bồ tát liền quỳ số chắp tay và bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn từ lâu con rõ biết vì đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể như bản như thế rồi xong nay vì muốn những chúng sinh trong đời sau này rõ biết các sự ờ, lợi ích đó nên con mới bạch hỏi cùng đức như lai vâng con xin cung kính tin lời phật dạy bạch đức thế tôn tin này đặt tên là gì và định cho con lưu bố thế nào đức phật bảo ngài khổ bảo kinh này có ba danh hiệu một là địa tạng bổn nguyện kinh cũng gọi là địa tạng bổn hạnh kinh đây là tên thứ hai cũng gọi là để tạo bổ hệ lực kinh đây là tên thứ ba do vì ngài tạo bổ tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay phát nguyện rộng lớn làm ích cho chúng sinh cho nên các ông phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này nghe đức phật dạy xong ngài của quảng bồ tát tin chịu chắp tay cung kính mà ờ, lễ phật mà lui ra lợi ích cả kẻ còn người mất phẩm thứ bảy ờ, khuyên tu thánh đạo nhất đó ngài tạng bồ tát bạch cùng đức phật rằng bảy tư thế tôn con xem xét tất cả, tất cả chúng sinh trong cõi diêm phù đề à, ờ, sanh tâm đồng niệm không chi là chẳng phải tội nếu gặp những à, việc về pháp sự lại này còn nhiều vốn thất tâm tốt ban đầu còn khi gặp uh, duyên sự à, bạo áp chẳng này lại lần lần thêm lớn những hạng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn này càng nặng thêm lần càng có đốn thêm lần chân nặng lún nút sâu những người đó hoặc gặp hàng thiện trí thức đội dùm đá vớt cho hoặc là đội dùm hết cả vì hàng thiện trí thức đó có sức khỏe mạnh lại rất dù dìu đỡ người ấy khuyên gắng làm cho người ấy mạnh chân hơn nếu nếu khi ra quả bùn này đến chỗ đất bằng phẳng rồi, thời cần phải xét nghĩ đến con đường à, hiểm xấu ấy, đừng có đi vào nó nữa, bạch đức thế tôn. Những chúng sinh quen theo thói ác bắt đầu từ mảnh bún rồi lần lần đến nhiều vô lượng. Đến khi những chúng sinh quen theo thói chẳng này ấy, sắp sửa mạng chung, thời cha mẹ cùng thân kiến của người chết, của người đó mà tu tạo phước này để giúp tiền đồ cho người đó hoặc treo quan nặng hoặc thắp đèn dầu hoặc truyền à, đọc tôn kinh hoặc cúng dường tượng Phật cùng hình tượng của các vị thánh cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cũng như chư Phật làm cho một danh một hiệu tố vào lỗ tai của sắc mạng chung hoặc là nơi bổn thức nghe biết chứ theo nghiệp báo của uh, ác của người đó đã đã gây tạo suy tính đến quả báo thời đó nhé người đó phải vạ vào ác đạo xong nhờ thân kiến vì người đó mà tu nhân duyên thánh đạo cho nên các điều tội ác của người đó phải đều tiêu sạch như uh, sau khi người đó đã chết lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành thời uh, có thể là cho người chết đó khỏi hẳn chỗ đắc đạo được sinh lên cõi trời hoặc Sinh trong loài người hưởng thấy nhiều sự vui sướng mà kẻ thân quyến hiện tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích. Vì nãy trên đó đến nay con đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng với hàng trời dòng tá bộ chúng người có tuy nhân mà có lời khuyên bảo những chúng sinh trong cõi tiếp phù đề ngài lâm chung kẻ thân thuộc phải cẩn thận chớ có giết hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng này đừng uh, cũng đừng tế lết quỷ thần cầu cúng ma quái vì sao thế vì người giết hại cho đến hết tế lễ đó không có một mảy muốn chi lợi ích cho người chết cả chỉ có cái thêm tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn hơn thôi giả sử người chết đó hoặc là đời trước đời hiện tại vừa rồi đã chứng tặng phần à, thánh quả sẽ sanh vào cõi trời cõi người ờ, như vị vì lúc năm chung hàng thân thuộc cây tạo những nghiệp nhân không thành cũng làm cho người chết đó mắc lấy ương lụy phải đối diện chậm sanh vào chỗ này cũng gì là Người kia chết lúc sinh tiền chưa từng làm được chúc phúc này đều theo ác nghiệp của họ đã gây tạo mà phải tự bị sa đọa vào ác đạo. Hảo thất thuộc nữa nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm. Cũng ví như có người từ xứ xa đến tuyển lương thực đã ba ngày, đồ vật của người đó mang nặng hơn trăm cân, cũng gặp kẻ lân cận lại gần ít đồ vật nữa, vì vậy mà người xứ xa đó càng phải cốn khổ nặng nề thêm. Đức Phật Thế Tôn có xem xét những chúng sinh trong có giới phủ đệ ở nơi trong giáo pháp của Phật nữ có thể làm những việc phước này cho đến chừng mặc sợi lông giọt nước và một khối cát một mảnh bụi nhỏ cho đến tất cả chúng sinh đó đều tự mình được lợi ích cả trưởng giả tử bạch hỏi khi ngài tạng bồ tát nói lời như thế xong trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là đại biện ông trưởng giả từ lâu đã chứng quả vô sanh hiện thân trưởng giả để hóa độ chúng sinh trong buổi phước ông chắp tay cung kính mà thưa hỏi ngài tạng bồ tát rằng thưa đại sĩ trong cõi nam sư phủ để chúng sinh làm khi mạng chung mà hàng quyến thuộc hoặc kẻ lớn người nhỏ thì người chết đó mà tu các công đức cho đến tiết trai cũng được cả những phước này hỏi người chết đó có đặng lợi ích Lớn cùng đặng giải thoát chăng? Kẻ quản cùng mất đời được tội, được lợi. Ngài Tạng Bồ Tát đáp rằng, để ông trời giả, nay tôi vì tất cả chúng sinh trong thời hiện tại này cùng thỏa vị na sau lưng oai thần của Đức Phật mà nói lực về việc đó. Đấy, ông trời giả, à, như chúng sinh ở hiện tại hay Việt Nam nước sắp mạng chung mà nghe đặng danh hiệu của một đức Phật danh hiệu của một vị Bồ Tát hay danh hiệu của một đức chi Phật thời không luận là có tội cùng không tội đều được giải thoát cả như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước này mà lại gây nấy nên tội ác sau khi người mạng chung hàng thân quyến Cảm nơi người nhỏ vì người chết đó mà tu tạo phước lợi làm tất cả việc về thánh đạo ở trong bảy phần công đức người chết nhờ đạo một phần và sáu phần công đức thuộc về người thân khuyến niệm lo tu tạo đó bởi vì kéo trên đây nên những người thiện nam cùng thiện nữ ở hiện tại và vị nay nghe lời nói vừa rồi trên đó cố gắng mà tu hành thời đạo ở chọn phần công đức con quỷ thứ vô tưởng kia công nhận mà đến tận hồn vất vẩn nghịch mọi chữ rõ là tội hai phước trong 49 ngày nhưng ngay như điếc hoặc ở tại các uh, ti sở để biện luận về nghiệp quả khi thẩm vị xong thỏi cứ đi theo nghiệp mà thọ lấy quả báo trong lúc mà chưa biết chắc ra làm sao đó thỏi đã nhìn muôn sầu khổ vốn là phải bị đọa vào các ác đạo thỏi ngồi người chết khi đó chưa được thọ sanh ở trong 49 ngày luôn luôn trong ngóng hàng cốt nhục thân quyến tu tạo phước này để cứ vớt cho qua khỏi 49 ngày thỏi cứ theo nghiệp mà thọ lấy quả báo người chết đó nếu là kẻ có tội thời trải qua trong nghìn uh, năm không có ngày nào được thoát khỏi nếu là kẻ phạm năm tội cô dám phải phải đọa vào đại địa ngục chịu mãi những sự đau khổ trong nghìn kiếp muôn kiếp lại vậy nữa lại ông trời dạ sau khi những chúng sinh gây phạm tội nghiệp như thế mà chung mạng chung hàng cốt nhục thân quyến có làm chay để giúp thêm phước này cho người chết đó thời khi sắm sửa chưa rồi cùng trong lúc nước làm có uh, chớ có đem nước ờ, gạo lá rau đổ vãi ra nơi đất cho đến các thứ tổ ăn chưa dâng cúng cho phật cùng tăng thời chẳng được ăn trước nếu như ăn trái ăn trái phép và ờ, và không được tinh sạch kỹ lưỡng thở người chất đó chọn không được mạch thuốc nào cả nếu có thể ờ, kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch đem dâng cúng cho phật cùng tăng thở trong bạch phải không nước người chết rồi được một phần <clears throat> lại ông trời giả vì thế nên nếu chúng sinh trong cõi diêm phủ sau khi cha mẹ hai người thân quý chết nếu có thể làm chay cúng dường chí tâm cầu khẩn thở những người như thế kẻ còn cùng mất đều được phước nợ được lợi ít cả lúc này tặng nói lời này tại cung trời đã lợi có ờ, số nghìn mũi na do tha quỷ thần có những phù đề đều phát tâm bồ đề vô lượng ông trưởng đạo đã điện à, ờ, vui mừng vâng lời dạy làm lễ mà lui ra các vua diêm na khen ngợi phẩm thứ 8 diêm na vương cùng quỷ vương văn tập lúc đó trong cái núi thiết vi có vô lượng quỷ vương cùng vua với vua diêm na đồng uh, ờ, nên cung trời đã loạn đến chỗ của đức phật các vị quỷ vương đó tên là ác độc quỷ vương đã ác quỷ vương đại thánh quỷ vương bạch hồ quỷ vương huyết hồ quỷ vương xích hồ quỷ vương tán ương quỷ vương phi tân quỷ vương điện quang quỷ vương lai nha quỷ vương đạo thúy quỷ vương đạo thú quỷ vương phụ thạch quỷ vương chủ ha quỷ vương chủ họa quỷ vương chủ phước quỷ vương chủ thực quỷ vương chủ tài quỷ vương chủ xúc quỷ vương chủ cầm quỷ vương chủ thú quỷ vương chủ mị quỷ vương chủ sản quỷ vương chủ mạng quỷ vương chủ tật quỷ vương chủ hiệp quỷ vương tam mục quỷ vương tứ mục quỷ vương ngũ mục quỷ vương thì nội thất vương đại vị nội thất vương thì nội sa vương đại vị nội sa vương a la sa vương đại a la sa vương như vị đại vị vương như thế mỗi vị đều cùng với trăm nghìn đều vị vương cả phải ờ, ở trong có thiên phù đề đều có chức trách đều có phần chủ trị các vị quỷ vương cùng với vua thiên la linh sức oai thần của đức phật và oai lực của ngài tạng bồ tát tổng đến cung trời đao loại ờ, đứng qua một phía vua thiên la bạch phật bây giờ vua thiên la ờ, quỷ cố chấp tay bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn ta chưa qua được các vị ủy vương nương sức oai thần của Đức Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được ờ, lên đến đại hội. Lễ cung trời đã loại này mà cũng vì vì chúng con ờ, đặng phước lành vậy. Nay chúng con có trước việc nghi ngờ dám bạch hỏi Đức Thế Tôn, cũng xin Đức Thế Tôn tử bi vì chúng con mà chỉ dạy cho. Đức Phật bảo Vua Thiên Na rằng cho phép ông nói đó, cho phép, cho phép ông hỏi ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Bây giờ Vua Thiên Na chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngó ngoái lại Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi bạch cùng Đức Phật rằng Bảy Đức Thế Tôn con xem xét ngày tạng Bồ Tát ở trong sáu đường cùng trăm nghìn phương chức để cứu vớt, cứu độ là những chúng sinh mắc phải tội khổ, ngài không từ mệt nhọc ngài tạng Bồ Tát. Đây có những sự thần thông không thể nghĩ bàn được như thế nhưng tại sao? hải chúng sinh vừa đạo thoát khỏi tội báo, không bao lâu lại à, phải bị đọa vào ác đạo nữa. Bảy Đức Thế Tôn Thầy Tạng Bồ Tát đã có thần lực chẳng thể cái bạn thế như tại vì cớ sao hải chúng sinh đã chẳng chịu nương về đường này để được giải thoát mãi mãi. Cúi xin Đức Thế Tôn giải rõ việc đó cho chúng con. <clears throat> Phật dạng sở nhân Đức Phật bảo vua Diêm La rằng chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phủ Đề thấy tình cứng cỏi khó dạy khó sửa. Ngài Tạng Bồ Tát bạch à, Bồ Tát đây Ngài Tạng Bồ Tát đây trong trăm nghìn kiếp đã từng cứu thoát những chúng sinh đó là cho sớm được giải thoát những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường ác lớn. Ngài tặng Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên mà làm cho chúng sinh đó nhớ biết những công việc ở đời trước. Tại vì chúng sinh trong cõi Diêm Phủ Đề kết nghiệp dữ mà phạm tội nặng nên vừa ra khỏi ác đạo rồi trở vào lại làm nhọc lòng cho ngài để tạng bồ tát trải qua bao nhiêu số kiếp lo lắng để cứu uh, ờ, độ chúng nó ví như uh, có người quên mất nhà mình đi lạc vào con đường hiểm trong con đường hiểm đó lại có rất nhiều thứ quỷ dạ xoa trùng hùng xoáy sư tử rắn độc bò cạp người quên đường đó ở trong đường hiểm chừng dây nát sẽ bị hại có một vị trí thức hiểu nhiều pháp thuật nạ có thể trừ sự ờ, độc hại đó cho đến có thể trừ quỷ dạ xoa các loài rắn độc chợt gặp người quen người quen nạn đường kia đừng muốn ra đừng muốn đi thẳng vào con đường hiểm nạn bèn vội bảo rằng ô hay này ông kia có nhân sự gì mà vào con đường hiểm nạn này ông có pháp thuật nạn gì có thể ngăn chặn được sự độc hại chăng người nạn đường đó bỗng nghe lời hỏi trên đó mới rõ là đường hiểm nạn bèn liền lui trở lại muốn ra khỏi đường hiểm nạn đó vì thiện tri thức ấy nắm lấy tay dìu dắt dẫn người nạn nối nói ra ngoài đường hiểm nạn khỏi các sự độc hại đến nơi con đường tốt là cho được an ổn rồi bảo rằng là người lạc đường từ nay về sau tới con đi vào con đường hiểm đạn đó nữa ai mà vào con đường hiểm đó ắt à, khó ra khỏi động lại còn phải bị tổn tính mạng người lạc đường nó cũng xanh lòng cảm trọng lúc từ biệt nhau vì thiện ý thức này dặn thêm nếu ông có gặp kẻ quen người thân cũng như người đi lạc đường à, những người đi đường hoặc trai hay gái thở ông bảo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự độc hại và vào đó ắt phải tổn tính mạng chớ để cho những người ấy tự vào chỗ chết vì thế đây này tặng bồ tát à, đủ đức tử bi lớn cứu vớt chúng sinh mắc tội khổ muốn cho chúng nó à, sinh lên cõi trời cõi người để hưởng đến sự vui sướng tốt đẹp như chúng sinh tội khổ đó do biết sự khốn khổ trong con đường ác nghiệp rồi khi đã à, được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa như người quen đường kia lạc vào đường hiểm gặp bị tri thức dẫn dắt ra khỏi đường không bao giờ còn lại à, còn lạc vào nữa gặp gỡ người khác lại bảo chớ vào đường ấy từ nói rằng mình là người quen đường đi lạc vào đó nay tạm thoát khỏi rồi chọn hẳn không còn trở lại vào đường đó nữa nếu quả đi vào đường ấy nữa thời là còn mê lòng không biết đó là con đường hiểm nặng mà mình đã từng xa nạn rồi hoặc đến nỗi phải mất mạng như chúng sinh bị đọa vào chỗ nạn đạo ngày nặng ngộ thát dùng sức sức phương tiện cứ vớt cho được thoát khỏi sanh vào cõi trời rồi cũng vẫn trở vào ác đạo nữa nếu chúng sinh đó ờ, kết nghiệp quá nặng thoải mái ở chốn địa ngục không lúc nào được thoát khỏi quỷ vương ba bảy thiện nguyện bây giờ ác đạo quỷ vương chắp tay cung kính bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn chúng con là hàng quỷ vương số đông vô lượng ở trong cõi trời theo quay diêm phù đề hoặc có vị làm lợi ích cho người hoặc có vị làm tổn hại cho người mỗi mỗi đều không đồng nhau nhưng vì nghiệp báo kiến quyến chuộc chúng con đi qua thế giới ác nhiều là ít đi qua sân nhà người hoặc thành ấp xóm nào chạy vườn uh, bồn nhà trong đó như có người trai kẻ gái nào tu được chút nó phước này bằng mảnh nông sợi tóc cho đến treo một lá phan một bảo cá chút hương chút hoa cũng dường tượng phật cùng tượng bồ tát hoặc uh, tụng tụng uh, hoặc là tụng tụng ôn kinh đốt hương cũng dường một bài kệ một câu kinh hoặc hàng quỷ vương chúng quan cung kính làm lễ người đó như kinh lễ các đức phật thuở quá khứ đưa hiện tại cùng lúc vị lai chúng quan chuyển các hàng tiểu quỷ có áp lực lớn và kẻ có phần chức trách về cuộc đất đai đó để phải hỗ trợ còn chẳng cho những việc giữ của sự tai hại bất kỳ bệnh tật hiểm nghèo thình lình cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ của các nhà đó cũng là để vào cửa đức phật khen Ờ, quỷ vương rằng hay thay tốt thay các ông cùng với ờ, vua thiên nga có thể ủng hộ kẻ thiện nam người thiện nữ như thế ta cũng ờ, chuyển cho các vị trời phạm vương đến thích hộ vệ các ông chủ mạng trình thương khi đức phật nói lời xong trong các hội có một vị quỷ vương tên là chủ mạng bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn bổn nghiệp viên của con là cai quản về tuổi thọ của người trong cõi diêm phù để khi sanh khi tử con để con biết đó cứ theo lời bổn nguyện của con thời có lợi ích rất lớn cho mọi người nhưng tại vì chúng sinh không hiểu ý con nên đến đôi khi sinh ra khi sinh khi tử đều không được an ổn tại làm sao thế khi sinh nở đến nằm này kiêng ác ở người trong cõi diêm phù để lúc mới sinh không luận là con trai hay con gái khi sắp sinh ra chỉ lên làm việc phước này thêm sự lợi ích cho nhà cho nhà cửa thời thổ địa vui mừng khôn chiếc ủng hộ cả mẹ lẫn con đều đặng nhiều sự an vui thằng ờ, thân quyến cũng được phước nợ hoặc khi đã hạ sinh rồi nên cẩn thận chứa quá những hạ sinh vật để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sản mẫu ăn cùng nhau hoặc cả hàng liên tục lại để uống rượu ăn thịt ca sang đời cháo là những việc ờ, là những việc trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng đáng ăn vui vì sa tế vì nước xanh uh, sản nguy hiểm đó có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tinh mị muốn ăn huyết tanh nhờ có con sớm đã sai các vị thần linh xá trạch thổ địa bảo hôm mẹ con người ấy làm cho được an vui mà đặng nhiều lợi ích người ấy thấy mình được an ổn thời đó nghĩa nên làm việc phước lành để để đáp công ơn thổ địa mà trái lại giết hại là sinh vật hội họp thân quyến vì lẽ này là đã đã phạm tội đã phạm tội à, lỗi tất phải tự thọ lấy tai vạ để quan đèo tổ lúc chân đen tu phước lại à, người trong quái diêm phù đề đến lúc mạng chung không luận là người này hay kẻ giữ con cũng đều muốn cho họ không bị đọa lạc vào chốn ác đạo muốn gì là người nước xanh tiền biết tu tạo của phước phước này giúp thêm an lực cho con trong quá thiên phủ để những người người làm lành đến lúc mạng chung à, cũng còn có trăm nghìn vị thần ác đạo hoặc biến ra hình cha mẹ đến đến hóa làm người thân à, quyến dẫn dắt thần hồn người chất làm cho đạo nào vào chỗ ác đạo muốn chi là những kẻ nước xanh tiền đã sáng tạo nghiệp ác bạch đức thế tôn những kẻ nam tử à, nữ nhân ở cõi thiên phủ để lúc năm chung thời thần thức hôn mê không biện được lẽ lành điều giữ cho đến mắt cùng cha tai không quản thấy nghe gì hết hàng thân tuyến của người lâm chung đó nên phải chăm sửa là sự cung dường lớn cùng đạo tôn kinh niệm danh hiệu của phật bồ tát tu tạo nhân duyên phước này như thế có thể cho người chết khỏi hẳn chỗ ác đạo các các thứ ma ma quỷ ác thần phải đều phải nuôi tan cả hết phải đức thế tôn tất cả chúng sinh trong lúc đơn chung nếu tặng danh hiệu của một đức phật danh hiệu của một bồ tát hoặc một, nghe một câu một bài kệ một ờ, cây một bài kệ kinh để lại thừa qua xem xét phạm người ấy trừ năm tội vô gián cùng tội sát sinh những nghiệp là báo nho nhỏ đáng nhẽ phải xa đảo chúng ác đạo thì đạo thoát khỏi cả <laughs> đức phật căn dặn đức phật bảo chủ mạng quỷ vương rằng ông vì có lòng đại tử nên có thể phát ra lời thần nguyện lớn ở trong sanh tử cứu độ chúng sinh như thế như vậy đợi sau này có kẻ nam người nữ nào đến lúc mạng chung ông chớ quên lời nguyện chân đó đều lên làm cho giải thoát mãi mãi được an vui chủ mạng quỷ vương bạch cùng đức phật rằng Thứ nữ Thế Tôn chớ lo, trọn đời của con luôn luôn ủng hộ những chúng sinh ở cõi nhân phù đề lúc à, sinh, lúc tử đều làm cho được an vui cả. Chỉ cho mong các chúng sinh trong cõi à, sinh trong lúc à, sinh lúc tử tin theo lời của con đã nói trên thời đều dặn là theo đời à, theo đời giải thoát đặng là ít lớn Đức Phật là thọ ký cho chủ mạng. Bây giờ Đức Phật bảo ngài địa tạng Bồ Tát rằng thì đại chủ vương cai quản về tuổi thọ của mọi người đây đã à, từng Dạ, qua trong nghìn đời là vì quỷ vương ủng hộ chúng sinh trong lúc sanh cùng ghi tử. À, đó là vì Bồ Tát Đại Sĩ, vì làm tử vi phát tự nguyện thiện à, thân đại quỷ chớ thiệt thòi không phải quỷ. Quá 170 kiếp ông đó sẽ trở thành à, Phật hiệu là vô tướng như lai, kiếp đó tên là An Lạc, cõi nước tên là Tịnh Trụ. Thọ mạng của Đức Phật đó, những số kiếp không thể tính đến được, này hiện tại Bồ Tát, những sự à, của vị đại quỷ vương đó không thể nghĩ bàn như thế, hàng trời cùng được vị ấy độ thoát, cũng đến số không thể hạn lượng sư danh hiệu của chư phật phẩm thứ 9 lúc đó ngài tặng bồ tát và cùng đức phật rằng bảy đức thế tôn nay con vì chúng sinh trong đời sau mà phô bày sự ích làm cho trong vòng sinh tử tặng nhiều lợi ích lớn cú xin đức thế tôn cho phép con nói đó đức phật bảo ngài tặng bồ tát rằng nay ông muốn khỏi ờ, lòng tử bi cứu có tất cả chúng sinh mắc phải tội khổ trong sáu đường mà tiên nói sự chẳng thể ghi bản bây giờ tiên đã phải đức phật ông lên nói ngay đi Giả sử ông có thể sớm vào trong huyện đó ta, rồi có vào liên Bản cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị na nữa. Nhà tạm bạch cùng Đức Phật rằng, bạch đức thế tôn vô lượng vô số kiếp về tội quá khứ, có Đức Phật ta đòi hiệu là vô minh thân đi na, như có người nào như làm nghe hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lọc cung kính đền tặng siêu việt tội nạn sinh tử trong 40 kiếp cuối nữa là vẽ đáp hình tượng cung dường tán thán này người này sẽ được vô lượng vô biên phúc lợi lại hàng hạ xa kiếp về tuổi quá khứ của đức phật ta đòi hiệu là bù thắng như na khi qua người nam người nữ nào ấy danh hiệu của đức phật đây phát tâm quý vị với phật trong khoảng khải ngón tay người này chọn hẳn không còn thối chuyển nơi đạo vô thực tính giác tại thời quá khứ đức phật đã đời hiệu là ba đầu ma thắng như nay khi qua người nam người nữ nào ấy danh hiệu của đức phật đây phát qua móng tay người này sẽ đọc được một nghìn lần sinh lên sáu tuần trời cõi dục vốn nữa là trí tâm sư niệm tại bất cả thiết bất cả thiết vô số kiếp về thời quá khứ của đức phật ra đời hiệu là sư tử hống như nay nhưng qua người nam người nữ nào ấy danh hiệu của đức phật đây mà phát tâm quý cho chuyển trong một hiệu người sẽ đặng gặp ờ, vô lượng các đức phật sau đảnh thọ ký cho đại biểu của đức phật đã là hiệu nào công năng đức tôn như nay có người nào người nào với hiệu của đức phật đây ý tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc là lại tán thán người này nơi pháp hội của một nghìn đức phật trong hiển kiếp là vì đại phạm vương đặng phật thọ ký đạo vô tội cho này phải quá cứ đức phật ra đời hiệu nào? tỷ bà thi như na nhưng có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của đức phật đây thời mãi không có sa đạo và chỗ đắc đạo người thường được sanh vào chốn trời người hưởng lấy sự vui thắng vi diệu đại vô số vô lượng ôi một số hàng hà sa kiếp về thời quá khứ của đức phật ra đời hiện là ta bổn như lai thì có người nam ở như nào ấy danh hiệu của đức phật đây nhờ khỏi đặng vàng át đặng thầm ở tại cung tròn rồi sự vui thủ thắng vi diệu là thời quá khứ đức phật ra đời hiện là bổn tướng như lai thì có người nam ở như nào ấy danh hiệu của đức phật đây sanh lòng cung kính không bao lâu người sẽ đặng quả an la hán lại vô lượng vô số kiếp về thời quá khứ của đức phật ra đời được là ca sa trả như lai thì có người nam ở như nào ấy danh hiệu của đức phật đây thời người ấy sẽ à, tiêu sát sẽ siêu thoát là tội sanh tử trong 100 đại kiếp lại thỏa quá khứ đức phật ra đời hiệu nào đại thông sơn vương như lai như có người nam người nữ nào với hiệu của đức phật đây thời người này tạm gặp hàng hà sát chư phật à, nói nhiều pháp màu cho đều đặng thành đạo bồ đề đại thỏa quá khứ của đức phật à, đức tịnh Nguyệt phật đức sơn vương phật đức trí thắng phật đức tịnh danh vương phật đức trí thành tự phật đức vô thượng phật đức diệu tinh phật đức mãn nguyệt phật đức uh, nguyện diện Phật có bất khả thuyết Đức Phật Thế Tôn như thế tất cả chúng sinh trong uh, thọ hiện tại cùng thọ vị lai hoặc là trời hoặc là người hoặc người nam hoặc người nữ trí uh, niệm được chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức vô nữa là niệm được nhiều danh hiệu những chúng sinh đó À, lúc sinh lúc tử đạo nhiều phúc lợi không còn phải đọa vào ác đạo nữa như có người nào sắp mạng chung hàng thân quyến trong nhà dẫn đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng hiệu của một đức phật và người chết đó chửi năm tội lớn vô gián các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả năm tội lớn vô gián kia giàu rất nặng nề anh đã trải qua ức kiếp còn hẳn không ra khỏi nặng quả khổ như quả vì lúc năm chung nhờ người chất đó vì uh, ờ, người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của một ờ, vị phật danh hiệu của phật cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch muốn thế nào chúng sinh tự mình xưng danh hiệu của chư phật người này nặng vô lượng vô lượng phước này trừ diệt vô lượng khổ kinh địa tạng của các bộ nguyện quyển chung hết <clears throat> <coughs> bổn hạnh địa tạng thể nguyện rộng sâu vậy vào châu giáo độ chúng sinh địa ngục khổ không ngàn tinh tấn kiền thành khỏi mắc khổ trầm luân nam mô thượng trụ thập phương pháp nam mô thượng trụ thập phương pháp nam mô thượng trụ thập phương pháp nam mô địa tạng bồ tát ma tát nam mô địa tạng bồ tát ma tát nam mô địa tạng bồ tát ma ha tát kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện quyền hạ so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí phẩm thứ 10 lúc đó ngài tặng bồ tát ma tát đức Hoa Thần của Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn con xem xét chúng sinh trong nghiệp đạo so sánh với sự bố thí có nhẹ có nặng có uh, người hưởng phước trong một đời có người hưởng phước uh, trong 10 đời hoặc hưởng phước đến ờ, phước, phước lợi đến trong trăm đời nghìn đời những sự uh, ấy tại nào sao thế cú xin Đức Thế Tôn dạy cho Đức Phật bây giờ Đức Phật bảo ngài địa tạng Bồ Tát rằng nay ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cung trời đáo lợi này rằng về giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở tiếp phù đề ông phải lắng nghe ta sẽ vì ông mà nói ngài tạm ngũ tát bạch cùng đức phật rằng chính con nghi ngờ việc đấy con xin ưa muốn nghe đức phật bằng ngài tạm ngũ tát rằng đức phật bảo ngài tạm ngũ tát rằng trong cõi nam tiếp phù đề có các vị quốc vương hàng kẻ phụ quan chức lớn hàng đại trưởng giả hàng đại sát đế lợi hàng đại bà la môn nếu gặp kẻ ờ, hết sức nghèo túng dẫn đến kẻ tật nguyền cơm ngọng kẻ đức ngay ngủ quá gặp những hạng người thân thể không được vẹn toàn như thế nếu các vị quốc vương đó muốn bố thí nếu có thể đủ tâm tử bi lớn lại có lòng vui vẻ tự hạ mình tự tay mình đem của ra bố thí cho đến tất cả những kẻ tất cả những kẻ đó hoặc bảo người khác đem cho hoặc lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi các vị quốc vương đại thần đó đặng phước nội bằng phước nội công đức cung dường cho 100 hàng hà xa chư Phật vậy tại làm sao Chính bởi vì quốc vương đó phát tâm tại à, đại tử bi đối với những kẻ rất mực nghèo cùng và với những người tàn tật kia cho nên phước này được hưởng quả báo như thế trong trăm nhìn đời rồi được đầy đủ những đồ thất bảo cũng hồ là những thứ để thọ dùng như uh, y phục đồ uống ăn lại về nữa này tặng bồ tát trong đời sau như có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn gặp chùa tháp thờ phật hoặc hình tượng phật cho đến hình tượng bồ tát thanh văn hay biết chi phật đích thân tự sửa sang cũng dường bố thí vị quốc vương đó sẽ động trong ba uh, kiếp là vị trời ừ, là vị trời đế thích hưởng sự vui sướng tốt lặng <coughs> nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hướng cho tất cả chúng sinh trong pháp giới thời quốc vương đó à, trong mười kiếp thường được làm vị trời đại phạm tiên vương lại thế này nữa này địa tạng một tát trong đời sau nếu có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn gặp vào chùa tháp của đức phật à, thuở trước hoặc là, là kinh điển hay hình tượng bị hư sụp rách rã để có thể phát tâm tu bổ lại vị quốc vương đó hoặc tự mình đích thân lo sửa sang hoặc khuyến hóa người khác cho đến khuyến hóa trăm nghìn người khác cùng chung bố thí cũng dường để ờ, để kết duyên lành vị quốc vương đó trong trăm nghìn đời thường làm một vua chuẩn nhân những người khác cùng người chung chung cùng làm việc bố thí đó trong trăm nghìn đời thường là vua nước nhỏ nếu lại ở ở trước chùa tháp có thể phát tâm theo công đức cũng dường bố thí đó mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác được như vậy thời vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành phật cả bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên là thứ này tặng pháp trong đời sau như có kẻ ờ, vị quốc vương hay hàng bà la môn gặp những người già yếu được bệnh và kẻ phụ nữ sanh đẻ nếu trong khoảng chừng một niệm à, ờ, sanh lòng từ lớn đem thuốc men công nước từ chứa bố thí làm cho những kẻ ấy được an vui phước đức đó sẽ không thể nghĩ bản lên được trong 100 kiếp thường là vua trời thị cư trong 200 kiếp thường là vua sáu tầng trời cõi dục không bao giờ còn đạo và ác đạo cho đến trăm trăm nghìn đời đó ta không hề nghe đến tiếng khổ rốt ráo sẽ thành phật đạo đại về nữ này tặng bồ tát trong đời sau như có vị quốc vương bản la môn có thể làm những việc vô thí như thế sẽ tặng vô lượng phước lành nếu lại có thể đem phước đức đó hưởng đạo bồ đề thời không luận là nhiều hay ít cốt giáo sẽ thành Phật cả vui gì là những quả trời phạm vương trời đế thích vua chuyển luân đại tạng bồ tát thì thế nên khuyến hóa tất cả chúng sinh đều phải học theo như thế đại biểu nữ đại tạng bồ tát trong đời sau như có kẻ thiện nam à, kẻ thiện nữ nào ở trong Phật pháp mà gieo trồng chút ít của phước này chừng bằng sợi lông sợi tóc còn cái lông sợi tóc bồ tát bảy vụ phước lợi của những người đó sẽ hưởng thọ không thể ví dụ thế nào cho được là điều nữ đại tạng bồ tát trong đời sau như có kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng vô chuyển nhân mà bố thí cũng dường thời động vô lượng phước lành thường được sanh thường sanh ở cõi trời cõi ngơ ờ, cõi trời hưởng sự vui thủ thắng vi diệu như có thể đem công đức hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh thường ờ, thời phước lành của người ấy không thể ví dụ thế nào cho được là người nữ này tặng bồ tát trong đời sau như có kẻ việt nam người thiện nữ nào gặp kinh điển đại thừa hoặc nghe thấy một bài kệ một câu kinh rồi phát tâm ân cần trân trọng cung kính ngợi khen bố thí cúng dường ấy sẽ được quả báo lớn vô lượng vô biên nếu có thể ra công đức hồi hướng cho các pháp giới chúng sinh thời, thời được phúc này không nên thể ví dụ thế nào cho được hay với những hành tặng bồ tát trong đời sau có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp chùa tháp và kinh điển đại thừa nếu nào đi tháp mới thời bố thí cúng dường chiêm ngưỡng lễ lại à, khen khen ngợi chắp tay cung kính nếu à, gặp kinh pháp cũ hoặc hư rất thời sửa sang tu bổ hoặc ở riêng mình phát tâm nào hoặc khuyến người khác cùng đồng phát tâm những người đồng ờ, phát tâm đây trong ba đời trong 30 đời thường làm vua các nước nhỏ bởi vị đảng vị chính đó thường là vua chuyển luân là dùng pháp lành mà đã hóa vua các nước nhỏ tại vì cái này đảng hộ pháp trong đời sau có người việt nam kể từ nữ nào ở nơi cội phước này đã gieo trồng trong phật pháp hoặc là bố thí cung đường hoặc là tu bổ chùa tháp hoặc là sửa sang kinh điển cho đến chừng bằng một sợi lông một mảy bụi một hột cát một giọt nước những sợ ờ, những sự này như thế không gọi là nhiều ít thì có thể đem một đúng cho các quốc giới chúng sinh thời công đức của người đó trong <coughs> nhìn đời thường hưởng ờ, thọ sự vui hưởng diệu còn như chỉ hưởng ứng cho dân quyến trong nhà hoặc tự mình ờ, được lợi ích thôi như thế thọ sẽ hưởng quả vui trong ba đời cứ làm một phần sự này thường ờ, thọ được hưởng báo tốt một muôn lần trội hơn này tạo một tác những đôi thi công đức về sự bố thí như thế đó địa thần hộ pháp phẩm thứ 11 lúc đó thì cái nam địa thần lại cùng đức phật rằng bảy tư Thế Tôn từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng cảnh lễ vô lượng vị Phật, vị Đại Bồ Tát đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghi bàn được khắp mọi loài chúng sinh ngài tạng bồ tát đây so với tất cả các vị bồ tát chỗ thể nguyện rất là sâu rộng bảy tư thế tôn ngài tạng bồ tát đây có nhân duyên đối với chúng sinh trong quá trình phù đề như ngài văn thù ngài phổ hiền ngài có lâm ngài di nặng cũng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ thoát chúng sinh trong sáu đường nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc mỏi mãn ngài tạng bồ tát đây phát thể nguyện giáo hóa tất cả chúng sinh trong sáu đường trải đến chỗ kiếp số cát sông với số cát trong trăm nghìn ước sông hằng bạch đức thế tôn có xem à, xét chúng sinh ở hiện tại nay bởi vì nay sau tôi sẽ sạch ở ờ, ở phương nam trong cuộc đất của mình dùng tất đá treo gỗ mà dựng cái khám quét tất trong đó có thể gọi vẽ cho nên dùng vàng bạc đầu sắt đúc nắn hình tượng để tạo bồ tát có hư cũng dường chiếm lễ và khen thời chỗ người đó ở được 10 điều lợi ích <coughs> những gì là 10 điều một là đất cát tốt màu hai là nhà cửa an ổn mãi mãi ba là người chết đã được sinh à, lên cõi trời bốn là người hiện là còn hưởng sự lợi ích năm là cầu chi cũng tặng ý cả sáu là không có tai họa về nước và lửa bảy là trừ sạch việc hư hao tám là dứt hẳn ác mộng chín là khi ra lúc vào có thần gia hộ vệ mười là thường gặp bậc thánh nhân bảy đức thế tôn chúng sinh trong đời sau cùng hiện tại nay nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cung dường này càng phát như thế và được sự lợi ích như vậy thì cái nào thần bạch bạch cùng đức phật rằng bạch tư thế tôn trong đời sau này như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào trong chỗ của mình cư trụ mà có uh, kinh điển này cùng kinh hình tượng của đức địa tạng bồ tát là người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của bồ tát thời con dùng thần lực của con từ hộ vệ người đó cho đến tất cả các sự tai họa như lửa nước lửa trộm cướp nặng lớn nặng nhỏ hãy đều tiêu sạch đức phật bảo kinh nào địa thần rằng thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít ai bằng vì cớ sao vì đất ta trong cõi thiên phủ để đường là ông hỗ trợ cho đến cây cỏ cát đá lúa mè che lau gạo thóc của báo tất cả những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần thông của ông cả nay ông lại uh, tuyên bày những sự lợi ích của ngài tạng bồ tát thời ông cung đức uh, thần thông của ông lại càng trăm nghìn lại càng thêm trăm nghìn lần chỗ hơn lúc thường ngài tạng bồ này hiện thần trong đời sau như có kể thiện nam người thiện nữ nào cũng thường địa tạng bồ tát cùng đọc tụng kinh điển này chỉ có thể tu hành theo một việc mà trong kinh điển đại kinh kinh ờ, ờ, địa tạng bồ tát bổn nguyện đã dạy phải ông nên dùng thần lực của ông bảo hộ người đó chớ để tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý nghe đến nghe lôi tai vốn nữa là để cho phải chịu chẳng phải chỉ riêng mình ông tọa trì hộ trì người đó cũng có hàng tuyên thuộc của phạm vương đế thích tuyên thuộc của chư thiên ủng hộ người đó tại sao lại đặng các vị hiền thánh ủng hộ như thế đều do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của địa tạng bồ tát và đọc tụng kinh của nguyện này tự nhiên được rốt ráo san thiệt biệt khổ chính nó đạo nhất bản an vui vì thế nên đạo ủng hộ một cách lớn lao như thế <coughs> thấy nghe được lợi ích phẩm thứ 12 đức phật phóng quang tuyên cáo lúc đó từ trên đảnh môn đức thế tôn phóng ra cả trăm nghìn ước tia sáng lớn như là tia sáng chắc trắng tia sáng chắc trắng lớn tia sáng lành tốt tia sáng ngọc tia sáng ngọc lớn tia sáng sắc tía tia sáng sắc tía lớn tia sáng sắc xanh tia sáng sắc xanh lớn tia sáng sắc biếc tia sáng sắc biếc lớn tia sáng sắc hồng tia sáng sắc hồng lớn tia sáng màu lục tia sáng màu lục lớn tia sáng màu vàng y tia sáng màu vàng y lớn tia sáng tướng mây lạnh tia sáng tướng mây lạnh lớn tia sáng tướng hình vòng tròn tia sáng tướng hình tròn lớn tia sáng tướng vòng tròn báo tia sáng tướng vòng tròn báo lớn tia sáng vùng mặt trời tia sáng vùng mặt trời lớn tia sáng vùng mặt trăng tia sáng vùng mặt trăng lớn tia sáng tướng cung điện tia sáng tướng cung điện lớn tia sáng tướng mây biển tia sáng tướng mây biển lớn từ trên đỉnh môn phóng ra những bông luồng tia sáng thế xong phải nói ra những tiếng rất kỳ diệu mà bảo đại chúng rằng này tám bộ chúng trời dòng người cùng phi nhân Đồng nghe hôm nay ta ở cung trời lao lợi tuyên bày ngợi khen những sự lợi ích trong hàng trời người những sự không thể nghĩ bàn những sự về nhân hạnh nên bậc thấy những sự ứng quả tập diện những sự rốt ráo không ngu sụt nuôi tạo vô thượng tính đẳng tính giác từ ngày tạo bồ tát quán thế âm cầu thủy lúc đó lúc đức phật nói lời trên đó vừa dứt trong pháp hội có một vị đại bồ tát hiệu là quán thế âm từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ xuống chắp tay mà bạch cùng đức phật rằng bạch thế thế tôn à, ngài tạo bồ tát à, đầy đủ đức tử vị lớn <laughs> ngài thương xót chúng sinh mắc tội khổ ở trong muôn nghìn ức thế giới à, ngài hóa hiện ra hóa hiện ra ức thân bao nhiêu công đức và sức oai thần chẳng thể đi bàn của ngài con đã từng nghe đấy nghe đức thế tôn à, cùng vô lượng chư phật trong mười phương khắp miệng đồng lời khen ngợi ngài đạo bồ tát rồi cho các đức phật trong thỏa quá khứ thỏa hiện tại và bị thỏa vị lai nói công đức của ngài đạo bồ tát vẫn chẳng thể nói hết vừa rồi lại à, lại à, được đức thế tôn bảo pháp trong đại chúng rằng Đức Phật bảo, à, Đức Phật muốn tuyên nói các sự lợi ích của Ngài Tạng Bồ Tát, cúi mong Đức Thế Tôn. À, vì tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự à, chẳng thể nghĩ bằng của Ngài Tạng Bồ Tát làm cho tám hộ chúng trời trồng chiêm ngưỡng lấy lại Ngài Tạng Bồ Tát để tạo phước này. <coughs> Đức Phật tán thán và hứa khả. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ông có nhân duyên rất lớn với chúng sinh các cõi ta bà, những hàng trời trồng, quỷ thần. Cho đến dòng ngọc quỷ cho đến chúng sinh mắc phải tội khổ trong sáu đường nếu kẻ nào với danh hiệu của ông thấy ờ, hình tượng của ông hay đến hay mến tưởng ờ, đến ông cùng khen ngợi ông thờ những chúng sinh ấy đều ở nơi đạo vô thượng tránh nhắc quyết chẳng còn thối chuyển thường được sinh vào cõi trời cõi người hưởng sự ờ, vui vị rượu vui vi rượu khi nhân quả sắp thành thuộc điền được phật thọ ký cho đây ông sẵn lòng thử bi đỡ thương xót các loài chúng sinh vì tám bộ chúng trời rồng và muốn nghe ta nói sự ích chẳng thể nghĩ bằng bài tạo bồ tát ông nên lắng nghe cho kỹ nay ta sẽ nói đó ngài tặng ngài quán thế bồ tát bạch à, bạch rằng vâng bạch đức thế tôn có xin ưa muốn nghe <coughs> thế nghe thêm phúc chồng đức phật bảo ngài quán thế âm bồ tát trong thế giới từ thời hiện tại nay thì à, hiện tại hay uh, nay và bị nay sau có vị trời nào hưởng phúc trời đã mãn năm tướng suy hao hiện ra lôi thân hoặc có kẻ phải đọa vào nơi trốn ác đạo các vị trời đó hoặc nam hoặc nữ đương lúc tướng chi hao hiện ra thấy hình tượng của ngài tạng bồ tát hoặc nghe đây ngài tạng bồ tát rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đảnh lễ và các vị trời đó càng thêm đối phước trời hưởng sự vui tượng sướng vui sướng rất vui sướng rất nhiều không bao giờ còn phải bị đọa vào ba là ba ác đạo nữa cũng chi là những người thấy hình tượng bồ tát nghe danh hiệu của bồ tát rồi đem các thứ hương hoa đồ y phục đồ ăn uống vật báu chuỗi ngọc bảo thi cung dường thờ người này đã đặng vô lượng à, vô biên phước đức vô biên công đức phước lợi người bệnh được lợi này về nữa ngài quán thế âm bồ tát trong các thế giới về thời hiện tại nay và vị lai sau những hàng chúng sinh trong sáu đường như có kẻ sắp mạng chung mà tặng nghe một tiếng danh hiệu của ngài thì tặng một tác thoáng qua lúc nay thì kẻ mạng chung đó không còn bị đọa vào chỗ đạo trốn khổ bác đạo không chi nào lúc sắp mạng chung ta lại cùng hàng thân quyến đem của cải nhà cửa vật báo y phục vân vân của người sắp mạng chung đó mà làm chi mà làm của chi phí để tôi đắp thay vẽ họa hình tượng của ngài tặng một tác rồi làm cho người bệnh lúc đó chưa chết hoặc mắt thấy tay nghe biết rằng hàng thân quyến em nhà cửa vật báo vì mình mà tôi vẽ hình tượng ngài tặng một tác người bệnh đó nếu có nghiệp báo phải mang đến bệnh nặng thời nhờ công đức này được được lành bệnh tuổi thọ thêm lâu còn nếu người bệnh đó có nghiệp báo số mạng đã hết ờ, lại dù có tất cả tội chướng uh, nghiệp chướng đáng nhắc phải và và ác đạo xong thì uh, nhờ công đức này lên sau khi bạn trung niệm được sanh vào cõi trời cõi uh, người hưởng quả vui thủ thắng vi diệu tất cả tội chướng tại đều tiêu sạch tiên vong được phước này bởi nữa này quán thế âm Bồ Tát về là sao nếu có Việt Nam người nữ nhân nào hoặc lúc còn u mớm hoặc lúc lên 3 tuổi hoặc lúc lên 5 tuổi 10 tuổi trở xuống mà chết mất cha mất, mất cha mẹ cho đến chết mất anh em chị em đến khi người đó khôn lớn nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hàng anh thân quyến không rõ là nào quả chỗ nào hay sanh về thế giới nào hoặc nên sanh lên cõi trời nào người đó cứ uh, như có thể to vẽ hình tượng ngài tạo một tát nên đến uh, nghe, danh hiệu của ngài tạo uh, ờ, của ngài rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đảnh lễ từ một ngày cho đến 7 ngày đừng có thất tâm ban đầu em hiểu thấy hình tượng chiêm lễ cúng dường tán cúng dường thời kiến tuộc đã sớm phát của người đó nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo tính ra phải chịu đến số kiếp nay nhờ công đức tôi vẽ hình tượng ngài được bồ tát và chiêm lễ cúng dường của con cái hay của anh em chị em nên liền tặng giải thoát thường được tiết sinh cõi trời con người hưởng quả vui đủ thắng vi diệu <coughs> còn như quyến thuộc đã sớm khuất của người đó có phước này à, đã được sanh lên cõi trời cõi người hưởng uh, tổng thọ quả vui đủ thắng huy diệu rồi nhờ rồi thời nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhân về bậc thánh tổng vô lượng quả vui <coughs> như người đó lại có thể trong 21 ngày chuyên lòng chiêm lễ hình tượng của ngài tặng bồ tát và niệm lấy danh hiệu của ngài đủ ở ờ, số một muôn biến ờ, sẽ tặng địa tặng bồ tát hiện vô biên thân mắt cho người đó do lôi cõi của hàng thân tuyến sớm khuất kia đã sanh về ở trong giấc mộng địa tạng bồ tát hiện sức thần thông lớn tự giác người đó đến các thế giới này đến thế giới ờ, đến thế giới hàng quyến thuộc nếu người đó à, lại có thể trong ờ, trong mỗi ngày niệm danh hiệu của bồ tát một nghìn biến <clears throat> nguyên đến một nghìn ngày ở người đó sẽ được bồ tát sai các vị kỳ thần ở tại chỗ đó bảo vệ trọn đời hiện đời món ăn đồ mặc tư giặt không có các thứ bệnh khổ cho đến các sự tai vạ còn không ờ, hề vào đến cửa muốn thế nào đến nơi thân rốt giáo rồi người đó từ ngày đạo một tát sao đảnh thọ ký cho nguyện nữa sớm thành đại nữ hẹn đại quán thế một pháp rồi đại sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sinh muốn tu tạo phúc tu tạo vô lượng tránh giác muốn ờ, làm <clears throat> thoát khỏi tam giới những người đó thấy hình tượng và danh hiệu của ngài tạo một tát rồi trí tâm quy y hoặc đem hương hoa y phục vật báo đồ ăn uống để cúng dường chiêm ngưỡng để lễ thời chỗ nguyện cầu của kẻ thiện nam người thiện nữ đó mong được thành tựu không bao giờ bị chướng ngại lại về nước để quán theo một tóc trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn cầu trăm nghìn mơ ước điều nguyện trăm nghìn mơ ước ờ, sự về hiện tại cùng thời hiện nay chỉ ờ, thời chỉ nên cứ y chiêm ngưỡng để lễ cúng dường và khen hình tượng của ngài tặng một tóc được như thế thời nguyện những chi và cầu những chi đều thành tựu cả <coughs> à, lại ờ, mong ngài tặng một tóc còn đức từ huy dụng nó ủng hộ mãi cho người đó trong rất chiêm bao để tặng ngài tặng bồ tát so đành sở thí được trí huệ lại được nữa ngài tặng bồ tát này lại được nữa quán thế âm bồ tát trong đời sau như có người việt nam kẻ thiện nữ lào say lòng rất trân trọng đối với kinh điển đại thừa phát tâm bất tư nghị muốn đọc muốn tụng kinh điển đấy giàu gặp giàu gặp đặng bực uh, ờ, minh sư để dạy cho những người đó học đọc nhưng rồi đọc rồi quên rồi trải đến cả tháng cả năm mới không đọc tụng được những kẻ thiện nam đó vì có nhiều chú lờ trước chưa trừ sạch chưa trừ sạch cho nên à, ở nơi kinh điển đại thừa không có công năng đọc tụng những hàng người này khi nghe danh hiệu của ngài tạng bồ tát cùng thấy hình tượng của ngài tạng bồ tát đem hết à, bổn tâm cung kính bày tỏ với bồ tát rồi dùng những hoa y phục đồ ăn tất cả đồ họa cụ cung dường uh, hình tượng của bồ tát dùng dùng một chén nước trong để trước tượng uh, <coughs> Bồ Tát một ngày một đêm sau đó cung kính chắp tay thỉnh thở uống xây mặt về hướng nam khi nước đổ vào và khi nước vào miệng phải trí tâm tình trọng uống nước xong phải cử ngũ tân chiều thì tả rất vọng ngữ và các để giết hạ trong 7 ngày hoặc 21 ngày người thiện nam cùng thiện nữ đó trong giấc chiêm ba thấy hình tượng tạo một tác thiện thân vô biên dưới nước trên đảnh à, trên đảnh của người đó sau khi thức dậy người đó nền tảng thông minh một phen nghe đến những kinh điển đại thừa ấy mình sẽ nhớ mãi không bao giờ còn quên một câu kể nữa <coughs> <laughs> tai nạn tiêu trừ lại rồi nữa là quán thế âm một phát về trong đời sau như có người nào ăn mà không đầy đủ cầu chi cũng không toàn nguyện hoặc thân nhiều tật bệnh hoặc nhiều sự không suy nào cửa không yên ổn liên tục chia lìa hoặc các sự hoặc các sự tai vạ cứ ờ, cứ ờ, quấy cứ đến quấy nhiễu nơi thân luôn trong giấc mộng thường phải kinh sợ những người như thế đó khi nghe hiệu của ngài tạng bồ tát thấy hình tượng của ngài tạng bồ tát trí tâm cung kính à, niệm đủ một muôn biến khởi những sự không giải ý trên đó sẽ tiêu sạch nần nần để nó an vui rồi an lạc chưa tập cho đến trong giấc mộng phải đều an ổn vui vẻ quả hiểm nguy này nữa là tạo một tắc này ở nước này có nên một tắc về đời sau nếu có ở việt nam à, ở việt nam thì như nào hoặc nhân sự làm ăn hoặc nhân sự công chế tư hoặc nhân sự danh cùng tử hoặc nhân à, việc gấp mà phải vào trong rừng núi hay là qua sông vượt việc hoặc gấp hoặc gặp ờ, nước lụt lớn họ đi ngang đường hiểm trở người ấy trước khi đi lên niệm danh hiệu của ngài tạng bồ tát một hôn biến được thế thời đi qua nơi nào chỗ nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ lúc đứng khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ vui vẻ luôn cho đến ờ, dầu gặp là hủ sói sư tử như tất cả các thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được cái phật bảo ngài tạng bồ tát cái ờ, Phật bảo Ngài Quán Thế Bồ Tát, Ngài Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với có chư phù đề nếu nói về những sự mà các hàng chúng sinh thấy hình nghe tên của ngài tạng bồ tát à, được lợi ích à, chẳng nói đến trong trong nghìn kiếp cũng không biết được ngài quán thế bồ tát vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này làm cho chúng sinh trong cõi ta bà đây mãi đến trong nghìn kiếp được hưởng những sự an vui luôn bây giờ đức thế tôn thì nói kể rằng ta xem địa tạng sự ta xem địa tạng sức oai thần cái số hàng xa khó tỏ trần <coughs> thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lẽ trời người lợi ích sự không ngặt hoặc chồng hoặc dòng hoặc thần của nam nữ báo tật sẽ xa vào đường giữ trí tâm quy mạng đại sĩ thân tuổi thọ thêm à, nhiều trừ tội giữ trẻ thơ chết lúc nào cũng ra nhưng để chị em kẻ ruột cả nếu không, không à, nghĩ đến đều không biết một cái đường này ở đâu nào để học cô đại sĩ gì là thương trên đấy hết à, lễ biệt chẳng lành 21 ngày nước tiền ưng hiệu bồ tát hiện thân đến nhân mình chỉ dành chỉ dành tín thuộc ở nơi nào ở xã cũng cũng ra mau có điều không như nào kính ngưỡng thanh ký bồ tát vứt đầu trao bồ đề có tượng muốn tu hành mong ra các quái khỏi tử xanh người này sẽ phát lòng đi lớn à, trước đây trên đấy đại sĩ hình nghe tên quy chứng tướng chọn này có dường cung tính phát làm thành để chúng chẳng thể ngay chứng đạo bao nhiêu mong ước sớm viên thành có kẻ phát tâm cùng kinh sát vũ độ chúng sinh khỏi tái do lập người lớn chẳng đi bản đồng rồi quên thổi nuốt thoát mắt người này người chúng nói làm mê và bảo thể kinh có một vẻ y phục cũng ăn các hòa phụ cung đường dịch tạo với hương hoa dùng chén nước trong bảy trước tượng cách người ấy buôn đây uống cách nào không chậm cứ ngũ tân thì tạo tâm cùng luôn uống trong hai mươi ngày cho giác sinh trên lòng tưởng niệm của nhân dân trên ba thấy rõ tôi như hiện thế rồi thì thậm chí khôn anh tài tử kinh giáo nghe qua tai thì vẫn sau nhớ nhớ chẳng sai chính nhờ đại sĩ ai thần lớn cảm xúc người đi có là tà chúng sinh là khổ nạn ốm đau của nhà họ là người đến nhau của mê của nghị không an ổn không an dốc còn muốn hỏng cũng chẳng được nào dốc lòng chinh lễ để tặng hà bao nhiêu việc ác phải tiêu ngay nên chim bao đều an cả chỉ thần của hộ của dư sản muốn qua sông biển đến núi rừng còn chú tổng nguy tật đoán đường ác thần ác quỷ mưa gió chứ người lỗ danh vi vốn không được sắp trở ra đi đối trước tượng cũng dừng kính lễ cùng kiêm ngưỡng cứ dùng người cả có vào trong ác tai khi sạch đều an sướng quán tâm à, quá đông âm nó nghe ta nói rõ người cả ngô được oai thần đó trong những ngữ tiếp phật chẳng rồi còn kia đại sĩ đầy sức nọ nhưng người nghe đến từ tạm danh tới hỷ chương đến hết lòng thành hương <coughs> hoa ăn uống thương ghi phục trong nghìn báo đẹp hưởng điều này nếu hai đem công hồi pháp, hồi pháp giới rốt giáo thành phật sinh từ khỏi quá đâm lên nước đóng tiên bảy chuyển các hàng xa hiểu như cõi dặn dò cứ độ nhân tiên khoảng thứ 13 đức phật giáo phó lúc đó đức thế tôn lấy tay sắc và sau đảnh lại đạo bồ tát mà bảo rằng địa tạng địa tạng <coughs> thần lực của ông không thể ghi bàn đức tử vi của ông không thể ghi bàn trí huệ của ông không thể ghi bàn rồi cho các đức phật có ở mười phương khen ngợi à, nói những sự chẳng thể ghi bàn của ông trong nghìn mươi kiếp cũng chẳng hết ạ là địa tạng địa tạng ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung trời đạo lợi nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ước vậy à, ờ, bất cả thiết bất cả thiết tất cả các phật các vị bồ tát các cửa hàng trời dòng tá bộ chúng đây một lần nữa đem các hoàng chúng sinh ở những kiện trong nhà lửa chưa phải ba cõi mà ra phó cho ông ông chưa để các chúng sinh đó phải bị đoạn vào ác đạo đầu là chừng một ngày một đêm muốn chi là để cho chúng nó bị đoạn vào ác đạo bị đoạn lạc vào địa ngục ngũ vô giám cùng tiền a tỷ mà đến nghỉ mưa kiếp không lúc nào mong ra quả ư này tạo tâm tánh của chúng sinh có những vụ giải công nghị phần đông để quen theo tội ác hoặc phạm hoặc có người phát tâm này nhưng rồi không bao lâu liền thối thất của như thế ác đã luôn luôn tăng trưởng cũng vì lẽ đó nên ta phải chia thân lại ta trăm nghìn ức để phá độ theo căn tính của chúng nó còn nói chúng nó được giải thoát để tạm hôm nay ta ân cần ta chúng trời người ta phó cho ông trong đời sau có hàng trời người ở chuyện nam phải nữ nào chồng <clears throat> ít căn này ở trong phật pháp chừng bằng sợi lông mày trần mà có cát đổ nước thời ông lên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó làm cho người đó tu tập lần lần tạo hạnh vô thượng chối để họ thối thất lại nữa này tạm ngũ pháp trong người sau và có người uh, trời người và có trời hai người nào phải theo nghiệp mà thuận mà báo bị đọa vào chỗ ác đạo đến khi bị đọa vào ác đạo tối cũng đến cửa địa ngục như như chúng sinh đó nếu có thể hiện là nếu có thể hiện lại cái hiệu của đức phật hay hiệu của một vị bồ tát cùng một câu kệ ờ, kinh điển đại thừa ông nên dùng thần lực của ông tỷ phương trước cứu vớt tất cả chúng sinh đó ông nên hiện và tham gia trước kẻ đó phá tan địa ngục làm cho họ để sẽ đến cõi trời hưởng những sự vui vì đi triệu thù thắng bây giờ đức thế tôn thì nói tại rằng đời nay đời sau chúng thiên nhân Thế tạo anh cẩn thận bảo ông đừng lại thần thông quyền độ họa đừng cho đạo đạo vào trong bồ tát tôn chỉ bây giờ ngài tạo bồ tát thì xuống đất tay và bạch đức phật rằng bảy đức thế tôn cú xin đức thế tôn chớ lo trong đời sau nếu có người thiện nam thiện nữ nào đối với trong ờ, phật pháp có một người cung kính quân cũng dùng trăm nghìn phương tiện của pháp người đó làm cho <coughs> mau đoạn giải pháp trong đường sinh tử hướng nữa là nghe các việc này rồi luôn luôn tu hành tự nhiên ở nơi đạo vô thượng không bao giờ còn đối chuyển tôi không tạm bạch hỏi tôi không tạm bạch hỏi lúc này tạm bồ tát có ờ, nói lời những đó vừa xong các hộ có một vị bồ tát tên là hư không tạm bạch cùng đức phật chồng, bảy tư tôn từ khi con đến cung trời đã loại này nhất đức như lai gọi khen hai thần nhân thực không thể đi bằng lại tạm bồ tát trong đời xong và có người thế nào người nữ nào lên tất cả các hàng trời chồng đến kinh điển này và nghe danh tự của ngài tạm bồ tát cùng với chiêm lễ hình tượng ngài tạm bồ tát thấy kẻ ấy được bao nhiêu đều phước lợi Cung ứng tế tôi vì tất cả hàng chúng sinh ở hiện tại vị lai mà nó được lễ cho 28 điều lợi Đức Phật Bồ Tát à, hưng tặng Đức Phật Bồ Tát hưng tặng Bồ Tát lắng nghe lắng nghe cho kỹ ta sẽ bị ông mà nói rõ được đấy chưa <coughs> trong đời sau người Việt Nam của điển nữ nào thấy hình tượng của đạo tác phải nghe kinh này cho đến tổng tụng dùng hương hoa đồ ăn nó uống y phục phật báo bố tí cung dường lại đem đến chiêm nữa xin lễ thời giải được 28 điều lợi ích sau đây các hàng trời rồng thường hồi lượng quả lành càng ngày càng thêm nữa, chứa nhóm dân vô thượng của thánh mãi không còn có thất đạo bù đề đồ mặc món ăn đồ đà đầy đủ nhưng người thật không đến nơi thân quả những tai nạn về đường nước không có các bệnh về không có bị hại về trộm cướp À, người khác đấy để người khác đấy đến xanh lòng cung kính các hàng quỷ thần theo hộ trì phải sau thân gái thì thành thân trai phải sau sẽ là con gái các vị hàng vương giả đại thần thân tướng xinh đẹp phần nhiều được sinh về cõi lành có trời còn làm một vua chúa có chí sáng biết rõ việc trong những đời trước có uh, mong cầu chi cũng được ý, liên tục an vui các tai họa bất ngờ đều rất sạch các nghiệp ác các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn tiền đâu cũng đều không bị sự trở ngại nên làm chim bao an ổn vui vẻ những thờ, à, người thân tộc đã chết nếu có tội thờ được khỏi khổ nếu về đời trước có phúc có ờ, phúc ờ, thờ được thọ sinh về cõi vui sướng các bậc thánh ngợi khen ăn tái nhanh nọ thông minh trở lòng tứ mẫn tốt ráo thành phật bảy điều lợi này nước phải hư không tặng một tắc nhưng hàng trời dòng vị thần ở hiện tại và đến nay nghe hiệu của ngài tặng một tắc à, cảnh lễ hình tượng của ngài tặng một tắc và nghe các sự về bổn nguyện tu hành của ngài tặng một tắc và ngài khen trên lễ thời à, sẽ tặng bảy điều lễ mau chóng à, mau chứng hội thánh niệm ác tiêu diệt chư phật đến ủng hộ không tố thất bồ đề của lực được tăng trưởng được đời trước để rõ biết tốt giá thành phật đại hội tán sáng <coughs> bây giờ bất cả thuyết bất cả thuyết uh, tất cả đức phật và đại hội biểu tác của tám bộ chúng trời rồng ở hàng ở mười phương đến dự các hội đó nghe đức phật thích ca mâu ni ngợi khen tiên bài sức quay thần uh, thần lớn chẳng thể nghi vàng lại tạng bồ tát đều khen là việc chưa từng có lúc đó trời đã lợi dưới vô lượng hương hoa thiên đi xuống ngọc để cung dường uh, đức thích ca mâu ni phật và địa tạng bồ tát xong rồi tất cả đại chúng trong các hội đều uh, lại chiêm lễ chắp tay mà lui ra kinh địa tạng bồ tác của nguyện quyển hạ hết bổn thệ địa tạng soi nhân trong kinh tàn tật cơ ngọng cho tiền sinh tiền sinh đời nay thụng đại thừa phước lợi vô cùng tiếp sanh báo vãng sanh la mô thường trụ thập phương phương tăng la mô thường trụ thập phương tăng la mô thường trụ thập phương tăng nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ma tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ma tát nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ma tát Đa loại thế tôn nói pháp mỏng, địa tạng công hạnh rất rộng sâu, đánh giá mãi chuyển sau chẳng nuốt, khắp nội trời người khỏi khổ sầu, Atuna dạ sao phải đến nghe pháp đó nên trí tâm ủng hộ pháp Phật pháp kiến thường còn mô thị siêu năm mô thị siêu tu trời Phật dạy bao nhiêu người nghe đến chỗ này <coughs> hoặc trên đất liền hoặc hư không ừ, thường với người đời sinh tử tâm ngày nên tự mình lưu pháp vào những các thế giới thường an ổn phước trí vô biên lợi quần xanh bao nhiêu tội nghiệp thảy đều trừ sai lìa các khổ phải viên tịch bằng gì hướng sao bốc sáng thường gì đi phục ở để giúp thân hoa màu của đời pháp trang nghiêm thì theo tôi bảo thường ăn là nam mô tổ tà phụ chánh một pháp chúng tôi một tác na tác nam mô tổ tà phụ chánh một pháp chúng tôi một tác na tác nam mô tổ tà tổ tà phụ chánh một pháp chúng tôi một tác na ha tát ma bắt na ma la mà đã tâm kinh quán tự tại bồ tát ảnh sát bắt na ma la mà đã tâm kinh thời chiếu kiến của ảnh gia quân đồ với thiết khổ ách phá lợi tử sắc bắt thì không không thì sắc sắc tức thì không không thức thị sắc hòa tưởng ảnh thức thì phục như thị phá lợi tử tị tư thất sát vô tướng bất sanh bất diệt bất tố bất tịnh bất tăng bất giảm thủ cố không chung vô sắc vô thọ vô tưởng tức vô nhãn lý vô nhãn lý tí à, tí thiệt thân ý vô sắc ý sinh hương vị xúc pháp vô nhãn lý tới nã trí vô ý thức lớn vô minh diệt vô minh tận nã trí vô não tử diệt vô não tử tận vô khổ tập diệt đạo vô uh, diệt trí vô đắc trí vô sở đắc cố bồ đề tác giả ý bát nhã ba nam ở ta cố tâm vô quá nặng vô quá nặng cố vô hữu ủng vô với ni cái đạo mộng tưởng cánh nhân cứu cánh nhất bản đang thế chư phật đi bát nhã ba la mật đang cố đắc đa rộng tam tam đa la tam hiệu tam bồ đề cố bát nhã cố chi bát nhã đa mật đa thì đại chú thì đại như chú thì vô tự chú thì vô đẳng đẳng chú năng chủ như thiết khổ chân thiệt bất hư cố thức ờ, bát nhã ba la mật đa tức thiết chú biết biết đấy đấy ba la biết đấy à, ba la tăng hết đấy bồ đề tát bà ha bạn như tiết nghiệp chướng căn hồn đắc xanh thành độ đá đi nam mô a di đà bà dạng ta giả giả giả ta a di đô bà tỷ a di ta ta mà tỷ a ta ta giả tế a di đà tỷ ta đa a di đà chỉ đa cái lại ta bảo ha am bi là phật thân kim sắc tướng hảo quang minh vô đẳng luân thành hào chuyển ngũ tu di ám mùi tay tứ đại hải quang trung hóa phật vô sứ hóa bồ tát trung tiệp vô biên tu tu phật bát nhã tu tập bát nguyện độ chúng sinh cử phật thắng minh quang lục bình ngạ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại tử đi am bi phật nam mô tam ni phật nam mô phật nam mô phật nam mô phật nam mô phật nam mô phật nam mô phật nam mô phật nam mô phật nam mô phật nam mô phật nam mô quán thần tác nam mô quán thần tác nam mô quán thần tác nam mô quán thần tác nam mô quán thần tác nam mô quán thần tác nam mô quán thần tác nam mô quán thần tác nam mô quán thần tác nam mô quán thần tác nam mô quán thần tác nam mô đại trí bồ tát nam mô đại trí bồ tát nam mô đại trí bồ tát nam mô đại trí bồ tát nam mô đại trí bồ tát nam mô đại trí bồ tát nam mô đại trí bồ tát nam mô đại trí bồ tát nam mô đại trí bồ tát nam mô đại trí bồ tát nam mô đại trí bồ tát nam mô đại trí bồ tát nam mô địa tạng bồ tát nam mô địa tạng bồ tát nam mô địa tạng bồ tát nam mô địa tạng bồ tát nam mô địa tạng bồ tát nam mô địa tạng bồ tát nam mô địa tạng bồ tát nam mô địa tạng bồ tát nam mô địa tạng bồ tát nam mô địa tạng bồ tát nam mô địa tạng bồ tát nam mô đại tạng bồ tát nam mô địa tạng bồ tát nam mô đại tạng bồ tát nam mô địa tạng bồ tát nam mô đại tạng bồ tát nam mô đại tạng bồ tát nam mô đại tạng bồ tát nam mô đại tạng bồ tát nam mô đại tạng bồ tát trong người tịch là cũng một tác trong tịch đại học chúng tác trong tịch đại học chúng tác trong tịch cũng một tác sám tập phương <coughs> tập phương ta tế phật a di đà đệ nhất vì phẩm độ chúng sinh a đức vô cùng cực a di đà di sám hối tôn sám hối tam nghiệp tội sám cảm hữu chư phước tiện trí tâm dụ hồi hướng nguyện đồng niệm phật nhân cảm hữu tùy vào hiện tâm trung tây phương cảnh tâm minh tại mục, mục tiền kiến dân kiến văn gia kinh tuấn tầng xanh tịnh lạc phúc kiến phật nữ sinh tử khi hoạt động huyết tiếp vô hình tuyến não đoạn vô hiệu pháp môn tu và nhiều bộ vi sinh và ngăn đẳng vật nặng chứ không hữu tận đã hiện vô cùng để giữ vô tình một tay một trí và nhất tiếp kính lễ chư phật thị giả sinh tám như lai tam giả quảng tu cúng dường tứ giả sang mỗi nghiệp chướng tứ giả bị biến đức cũng giả chỉ pháp luân các giảng có chủ thế các giảng tùy được học cử giả đại vi sinh và giảng hai lần nữa tám thập phương mười phương trượt bao giờ đi đầu cũng chẳng rời của xanh xem vào cũng phải là những cả thành có biên hay con tấm mỏng trượt khi có phải trong mình can phút này không có thi trăm ít hiểu cũng người nào tây thì rằng bạn tu đây thì là những hiện nay hiện này biết giờ biết khác rõ ràng trong khi tạm mặt là tây phương đến <coughs> nghe có sự tránh niệm hơn trường hơn trường quả xanh là phước đồng hoa vàng hoa lở tây phật rõ ràng phát bằng từ an luôn lại thì đã vô tận định thức trừ các môn khoa học chẳng còn dư chúng sinh là người bảo chưa đến Phật đạo cùng nhau chứng tín như không có tận không có có loại lỗ cục cùng quay quả mã chẳng cùng là thế không tình có đồng nguyệt chí mộc và tổng bút đồng thành hai con là những tinh hạch phổ biến phổ biến một nữa sẵn sàng mười môn một lòng thế tôn hiện thân trước phật hết lòng kính tin hai bên là tiết trọng sinh thân là hay tốt thì chúng ca ba phải dùng hoa thể thao cái ta cũng được có bị mất chất làm đường các sinh tướng có tầng tám luôn à, năm chi công đức ngàn luôn của làm thánh quốc đồng mưa có kỳ thống tự thừa các mỏng phải con vừa chuyển ra các bài lòng trở chút nát sao của thi chức phật sẽ bảo vô ư vô dư ba hướng học đại thừa bắt đầu phải vượt qua chứ thể là mọi mỏi các tỷ cũng đại được các hơn à, buổi đăng tất cả các ơn là một phát tuần vui vừa mới vừa rồi về cái nào ngồi vào xem <coughs> hồi hướng cũng khi công đức phủ đáng hạnh có viên phán ra hồi hướng của nguyện các giới chư chúng sinh các bạn vô được qua hội khác tăng phật sát à, tiêu tan chứng trừ tiền não các sự lợi chơi minh liễu cổ nguyện tội chúng các tiêu chủ như thế trở thành thế tác đạo sách tiếp tục trình độ chung của phẩm liên hoa tịnh mộ hoa cài những phật ngộ xanh các tố bồ tát vô bạn à, vi bạn nữ những ký tử công thức của tập ưu nhất thiết hay đọc ưu trung sinh đây là thành phần nặng an là tập tướng lai hộ chỉ những ngã thì can thì tiền tinh tân tấn bất nhất tình nhân nó mạng trung thời thân tâm chánh niệm thì tính phân minh hiện uh, à, diện phục nghi đại giữ chư đánh chúng thủ cấp kim đại tay nước ngã đức sắt na phải hay tại vật tỉnh phụ phụ bổ tác đạo của độ chúng sinh đồng thành đồng thành chủ trí nam mô tây phương cực lạc thế giới đại tử vi thế giới đại tử vi tiếp dẫn đại dạ, sư an ni là phật nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ bi quan tâm bồ tát đại sư tát phước, ờ, phước trí nhị ờ, nghiêm nhân thanh tịnh đại hải chính bồ tát <clears throat> nam mô tây phương cực lạc thế giới niết chỉ hải hộ phật bồ tát thiết thiết hiển thánh chúng chư ờ, thượng thiện nhân tam quy y từ quy phật <clears throat> đang đại dạ đạo dạ, phát lòng vô thượng tự quy pháp đương nguyện nhân sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển kính lệ tự quy tăng thượng sinh chúng lý hệ chúng hết thảy vô ngại quả nam thấy chúng kính lệ kính thưa chùa tư tác hình tâm à, buổi đọc à, cúng dường kinh để đóng các bổn nguyện chọn bộ à, thượng trung hạ đến đây để kết thúc con xin công đức này cúng dường <coughs> cúng dường đạo tượng bồ đề cúng dường nên chư vị bổ à, tôi để tặng tác xin chi gì cho con và xin đang hưởng công này của con cho tất cả những anh hùng liệt sĩ à, à, đã hy sinh à, tại chiến trường xưa để đem lại niềm à, ăn một phút cho những quan thở ngay xin hồi hướng cho các vị đó sớm được uh, thoát khỏi cảnh khổ xin được quay lành chư phật sớm thành uh, đạo vô thượng là chúng con xin không kính lễ à, xin kính tạ ơn tam bảo ba lễ chúng con phát cáo lùi nhất tâm kính là mỹ nam mô thường trụ thập phương tam bảo Đại Nam Thường Trụ Tạp Phương Ta Bảo Nhất tâm kính tưởng Nam mua Thường Trụ Tạp Phương Ta Bảo Con xin phép Ngài, con xin ờ, phép được cá lui Xin mong các Ngài nghỉ ngơi an toàn Xin kính lễ